Xin chào quý vị các bạn à, Nếu chúng ta quan sát về kinh tế vĩ mô đặc biệt là tỷ giá trong à, thời gian vừa qua thì các bạn đều thấy rõ rằng là cái việc mà ngân hàng nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá liên tiếp trong thời gian tới để đảm bảo à, tỷ giá ổn định giúp cho nền kinh tế vĩ mô chúng ta hoạt động tốt hơn thì có có lẽ là trong thời điểm này cái công cụ là tăng lãi suất hoặc là gì ạ à, tăng tỷ giá chúng ta lên uh, tiếp tục thì uh, tăng liên tiếp để giúp cho nền kinh tế chúng ta ổn định hơn nhưng tuy nhiên thì chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng là việc uh, ờ, nếu trong trường hợp mà chúng ta bán tiếp tục bán ngoại tệ ra tiếp tục bán ngoại tệ ra cái sự chữ ngoại hối chúng ta thì nó cũng có hạn nên việc mà chúng ta không thể bán mãi được nên à, một cái công cụ thứ hai mà chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước có lẽ sử dụng trong thời gian tới đó là gì ạ tăng lãi suất bây giờ chúng ta quay trở lại về câu câu chuyện của thị trường chứng khoán trong à, thời gian tới cũng như là những biến động của thị trường trong à, phiên này nó tác động như thế nào đến gì ạ xu hướng của thị trường và đặc biệt là với nhà đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải làm gì Ờ, hôm qua Dũng có một chương trình ờ, đào tạo cho phần lớn các bạn ờ, học viên của mình. Thì cái việc đầu tiên khi các bạn hỏi cổ phiếu thì thực, tế trong suốt cái giai đoạn này Dũng đều và anh chị em đứng ngoài, đứng ngoài và đứng ngoài. À, chỉ có một vài các cổ phiếu như là có đôi chút lợi nhuận như là NT2, BMC, B BMC đúng không ạ? Những cổ phiếu có đôi chút lợi nhuận tuy nhiên thì các bạn biết rằng là việc mà chúng ta mua cổ phiếu mà không biết rằng là nó đang đi về đâu hoặc là không biết chu kỳ của nó sẽ diễn ra như thế nào thì đây là điều rất là đáng tiếc với chúng ta nếu chúng ta quan sát trên thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy là uh, nhan nhản các thông tin ở trên thị trường họ bảo chúng ta là thị trường tàu đáy rồi giữ cổ phiếu đi họ bảo chúng ta là bây giờ nắm giữ 50 tiền mặt 50 cổ phiếu thời điểm này giải nhất tốt họ nói rằng từ bây cuối năm thị trường sẽ tăng lên một con số nhất định nào đó có thể là 1.800 điểm thậm chí là 2.000 điểm nhưng con số này là con số rất là viển vông bởi vì chẳng có căn cứ nào để biết rằng là giá đã tiếp tục tăng trong thời gian tới thế thì hôm nay Dũng có cái, cái buổi để chia sẻ để thảo luận cho chúng ta à, những cái buổi thảo luận này Dũng không muốn là chúng ta à, à, cần phải tin tưởng hay là có một cái uh, tham gia để mua theo và chúng ta đây là một cái gì ạ lên một phần để chúng ta tham khảo trước khi chúng ta đưa ra quyết định trong đầu tư của mình à, trước khi mà phân tích về thị trường thì các bạn hiểu rõ rằng là Dũng phân tích thị trường nó dựa ba cái yếu tố yếu tố đầu tiên nếu bình thường là trong xuống đi lên đó xong một xuống đi lên trong chen lên thì các bạn có cần phải phân tích quá nhiều về kinh tế vĩ mô không ạ theo các bạn Hello, xin chào anh chị em các bạn. Nếu mà sóng bước vào kinh tế vĩ mô, tức là một cái trend đi lên rồi, nếu bước vào sóng rồi, nó biết vào chu kỳ thị trường rồi, các bạn cần phải phân tích của kinh tế vĩ mô ạ. Cái điều này không cần thiết nhiều lắm ạ. Chúng ta chỉ cần phân tích về kinh tế vĩ mô ở giai đoạn đầu của chu kỳ và giai đoạn cuối của chu kỳ. Nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ là kinh tế vĩ mô nó đang ở đoạn nào. Nếu mà đang ở đoạn đầu chu kỳ thì chúng ta cần phải gì ạ phân tích để xem là khi nào lạm phát ở mức cao khi nào tỷ giá được ổn định khi nào gì ạ chúng ta bắt đầu bơm tiền ra thế thì cái việc mà phân tích kinh tế vĩ mô nó rất quan trọng nên ở ai đó có nói rằng chả cần phân tích kinh tế vĩ mô thì lúc này là lúc mà chúng ta rất là nguy hiểm bởi vì lúc này nếu bạn hiểu rõ rằng là cái tỷ giá USD nó tác động rất là lớn đến gì ạ à? lớn đến gì ạ à? tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam chúng ta. Câu hỏi là nếu tỷ giá tiếp tục gia tăng, nếu trường hợp mà USD tiếp tục gia tăng thì việc mà bản thân ngân hàng nhà nước, bản thân chính phủ chúng ta có bơm tiền ra không ạ? Có dám bơm tiền ra để kích thích kinh tế không? Điều này là không thể. Bởi vì thứ nhất là bơm tiền ra, chúng ta đang muốn gì ạ? Muốn gì ạ? Hút tiền về để gì ạ? để ổn định tỷ giá mà chúng ta lại tại sao chúng ta lại bơm tiền ra nên nếu mà chúng ta phân tích một cách gì ạ nó mang tính chất rằng là nó không hiểu về nguyên lý hay là chúng ta gọi là rất là ngớ ngẩn khi mà cái việc mà tỷ giá nó tăng ầm ầm ra thì cứ bảo là phải bơm tiền ra kể cả Dũng nghe nói có những cái chuyên gia họ nói như vậy họ phát biểu trên truyền hình là cần phải bơm tiền ra để cứu nền kinh tế nhưng về bơm tiền ra thì dẫn đến gì ạ à? đồng tiền chúng ta lại gì ạ à? càng mất giá nó càng mất giá nhiều hơn và khi mất giá nhiều hơn thì bản thân chúng ta hiểu đơn giản là các dòng tiền dòng tiền đó, nó sẽ trú ẩn sang đồng USD và khi nó trú ẩn sang đồng USD thì nó phải bán những tài sản rủi ro nó bán chứng khoán thậm chí nó sẽ không đầu tư vào Việt Nam nữa nên chúng ta hiểu đơn giản như vậy thôi ạ à. nó không có gì gọi là phức tạp cả chúng ta cần phải biết là kinh tế vĩ mô nếu bạn không hiểu rõ về kinh tế vĩ mô thì các bạn chỉ hiểu đơn giản là gì ạ à? ở ờ, kinh tế vĩ mô nó là gì ạ nó làm thì biểu cho cái chu kỳ chu kỳ kinh tế của Việt Nam à, chúng ta biết về kinh tế vĩ mô thì chúng ta gì ạ khi mà chúng ta phân tích về gì ạ mua bán cổ phiếu nó sẽ rất đơn giản chẳng hạn nếu kinh tế vĩ mô nó đang bước vào chu kỳ suy thoái thì chúng ta biết rằng là cái chu kỳ suy thoái thì những cái cổ phiếu nó liên quan đến gì ạ phòng thủ các bạn nhá những cổ phiếu nó liên quan đến phòng thủ thì là những cổ phiếu sẽ được ưa chuộng Ờ, lý do tại sao những cổ phiếu liên quan đến phòng thủ nó điêu chuộng bởi vì người ta không biết ném tiền vào đâu ném vào gì ạ à? ném vào ngân hàng thì nó cũng rất là rủi ro đúng không ném vào ngân hàng nhiều lúc nó cũng rủi ro đi cho vay nó cũng rủi ro đầu tư bất động sản nó cũng rủi ro đầu tư vàng nó cũng rủi ro nên người ta ném vào việc đầu tư vào những cái cổ phiếu phòng thủ như là thủy điện đúng không điện nước thì lúc nào chả phải ăn phải uống nó liên quan đến gì ạ à? liên quan đến uh, những uh, vật liệu nguyên liệu thiết yếu trong gia đình nhưng câu chuyện đấy là không phải cứ mua cổ phiếu Vinamilk, Masan là ok đâu ạ và chúng ta cần phải biết là cổ phiếu đó đang nằm ở chu kỳ nào nên giả thử thời điểm này chúng ta biết là mọi người đang tập trung vào cổ phiếu điện đúng không nhưng điện thì ờ, nó đã đạt chu kỳ đi lên chưa thì chúng ta lại cần phải xem là thực sự cái điều đó nó thực sự nó diễn ra hay không thì đây mới là cái đầu tiên chúng ta nghĩ thôi còn thực sự có dòng tiền đó hay không thì chúng ta lại cần phải dựa vào một cái yếu tố thứ hai đó là phân tích kỹ thuật à, phân tích kỹ thuật thì nó đi trước nó là một cái hàm tỷ biểu nó phản ánh nền kinh tế của chúng ta nó đi trước ạ đúng không nó đi trước tất cả mọi thứ nên chính vậy nếu chúng ta phân tích ở VSA chúng ta hiểu về dòng tiền nếu chúng ta hiểu về rõ về chu kỳ của nó thì rõ ràng là gì ạ cái phân tích kỹ thuật nó đã củng cố chúng ta có thể dự đoán trước uh, kinh tế vĩ mô có thể dự đoán trước về những cái yếu tố về cơ bản nhưng tuy nhiên là cái yếu tố về kinh tế vĩ mô và yếu tố về cơ bản đó nó sẽ củng cố cho chúng ta củng cố cho chúng ta là xem lại liệu chúng ta phân tích kỹ thuật có đúng hay không ạ đúng không thế thì ở đây các bạn thấy là thế thì ở đây các bạn thấy là uh, khi các bạn nghe phân, phân tích về kinh tế vĩ mô thì ờ, phần lớn chúng ta nghe ở ngoài kia thì các bạn biết rằng là cái cách cái câu chuyện ở đây là cái gì ạ bao nhiêu bạn là bây chúng ta phân tích và chúng ta chỉ làm sao để chúng ta đã có hiệu quả trong kinh tế đầu tư đấy ạ còn bây giờ chúng ta mang tất cả các số liệu này phân tích cơ bản phân tích uh, chứng khoán tất cả những cái chuyên gia hàng đầu mà chúng ta không kiếm được lợi nhuận chúng ta không giữ được cổ phiếu chúng ta không biết rằng là cổ phiếu tạo đáy hay tạo, tạo đỉnh ở đâu thì chúng ta uh, có dựa vào cái đấy để chúng ta phân tích không ạ đấy câu hỏi như vậy ạ nếu bây giờ chúng ta phân tích ứng dụng vào chúng ta là tại vì nó có một cái điều đấy này khi mà chúng ta phân tích tất cả mọi thứ thì nó rất là là là là uyên bác nhưng quan trọng là nếu chúng ta không ứng dụng được mà chúng ta không vẽ được cái câu chuyện của nó thì chúng ta có Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ nên ở đây nó có một cái khi mà chúng ta thấy là cái các, các cổ phiếu là sử như ta phân tích về các bây giờ chúng hỏi là chúng ta là nếu chúng ta đã dự đoán được cái cổ phiếu ngành bất động sản nó giảm mạnh chưa đó như bạn đã thấy là nếu chúng ta phân tích về dòng bất động sản giảm mạnh trong trước khi chu kỳ giảm điểm thì có phải chúng ta phân tích chúng ta cần gì phải phân tích một cách gì ạ không cần nhất thiết phải là đưa ra tất cả những cái thật là bài bản mà quan trọng là làm thế nào để chúng ta ứng dụng vào mang lại tiền cho chúng ta ứng dụng vào để chúng ta rút ra gì ạ để chúng ta kiếm được tiền và bảo toàn vốn chúng ta nên ờ, khi mà chúng ta nó có một cái điều là cái tầm nhận thức của chúng ta đang ở đâu á thì tiền chúng ta đang ở đó nên khi mà chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ chúng ta có phân tích tất cả mọi thứ về kinh tế vĩ mô bằng trời chăng nữa các kiểu gì chăng nữa mà cái thằng USD nó tiếp tục tăng thì đó mới là cái cái cốt lõi chính để nó phản ánh toàn bộ những cái vấn đề khác còn bây giờ chúng ta cứ phân tích phân tích phân tích nhưng cuối cùng là gì ạ nó không mang lại giá trị chúng ta nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nếu cái đồng USD này mà nó vẫn tiếp tục hiểu không nó vẫn tiếp tục đang ở mức cao đây chúng ta USD nó vẫn tiếp tục ở mức cao vậy bây cái đồng USD này nếu chúng ta phân tích ở đây thì chúng ta phân tích theo là chúng ta phân tích tỷ giá phân tích ờ, kinh tế vĩ mô theo cái gì ạ à? chúng ta dựa vào cái này hay chúng ta dựa vào những cái phát biểu hay là chúng ta dựa vào dự đoán chúng ta dựa vào cái gì ạ theo các bạn ạ đây nhá các bạn thử tư duy xem là cái cái tư duy đầu tiên của ta là nếu mà cái biểu đồ này thì bây giờ các bạn phân tích là dự đoán của các chuyên gia hay là chúng ta dự đoán của cái, cái biểu đồ này nó chính xác hơn dự đoán của các chuyên gia đơn giản đấy ạ đây là cái biểu đồ nó cho chúng ta thấy biết rằng là cái khả năng xác suất đưa ra quyết định nó dự đoán tất cả đúng không đưa ra quyết định của gì ạ à? của phép như thế nào nó dựa vào đây ạ à? đây là cái quyết định tuy rằng chúng ta nếu chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta thấy là cái biến động này đang lớn đúng không cái biến động cái, cái biến động của cái đồng USD đang lớn nó chứng tỏ rằng gì ạ à? việc có thể USD nó có thể tạo đỉnh đâu nơi đó nhưng không phải thời điểm này nó có thể tạo ra đỉnh đâu đó nhưng nó không phải đợt này bởi vì nó đang trong quá trình gì ạ vẫn đang trong quá trình tăng nên bây giờ chúng ta cần gì ạ một là chúng ta phát biểu theo có rất nhiều các chỉ số khác nhau nhưng chúng ta phải quan tâm đến thực sự cái này nó đang ở đâu vậy nếu cái này nó đang phân phối thì chúng ta dựa vào gì ạ có phải dựa vào VSA là chúng ta biết rằng là khi nào cái thằng chỉ số này là đỉnh không ạ bao nhiêu bạn có thể có hiểu rằng là nếu chúng ta chỉ dựa vào vết A này thì chúng ta có thể biết là khi nào cái gì ạ à? cái chỉ số đồng DXY đạt đỉnh và khi chúng ta biết cái đồng đô XDY đạt đỉnh thì chúng ta có phải dự báo được trước tất cả các chuyên gia về kinh tế vĩ mô dù là họ dự đoán A dự đoán B dự đoán C họ đưa ra tất cả mọi thứ không ạ à? anh chị em nào hiểu rõ cái điều này comment số 1 ạ à? thế thì cái điều này nó khác hẳn so với số đông người kia đúng không ạ khi chúng ta phân tích cái xu hướng này thì chúng ta thấy nó khác hẳn số đông ngoài kia bởi số đông ngoài kia chúng ta thường là chúng ta đưa ra những dự báo những tất cả uh, rất nhiều con số rất nhiều các gì ạ cái chung chung mà chúng ta không biết thực sự là cái gì có thể đo lường cái gì có thể đo lường được nên nếu mà chúng ta thấy rằng cái việc này nó đang gì ạ nó không đúng vì nó không đúng nên chúng ta thấy rằng là nó gì sai sai đúng không thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ từ đầu năm đến bây giờ thì cái, cái chỉ số này nó tăng rất mạnh rồi nên cái thực ra cái đồng Việt Nam chúng ta đây chỉ để, à, tăng rất mạnh rồi nên cái đồng Việt Nam chúng ta nó giữ ở trong cái vị trí này nó cũng khá là khá tốt nhưng quan trọng là gì ạ thời gian vừa qua thì ngân hàng nhà nước tiếp tục gì ạ bán USD ra tiếp tục nâng cái gì ạ lãi suất lên và đặc biệt là tiếp tục nâng cái gì ạ, tỷ giá lên nó làm cho đồng Việt Nam lại tiếp tục giảm giá vậy nếu trong trường hợp làm tiếp tục giảm giá thì nó có điều gì diễn ra theo các bạn là gì ạ có phải nếu trong trường hợp này áp lực càng lớn thì chúng ta thấy điều gì diễn ra đầu tiên chúng ta phải nắm nước điều của này á có phải là bắt đầu nước ngoài lại có xu hướng bán ra không ạ nhà đầu tư nước ngoài lại có xu hướng bán ra đúng không và khi nhà đầu tư nước ngoài bán ra thì cổ phiếu chúng ta giảm mà khi cổ phiếu giảm mà chúng ta phải chúng ta đầu tư chúng ta đứng tấn để mua cổ phiếu thì cái điều này nó nó có phải là cách đầu tư chính xác không ạ đó là cách đầu tư chính xác chính xác không ạ nên những cái ngành cổ phiếu nào nó bị, bị ít tác động bởi cái đồng USD thì cái điều này là cái điều mà chúng ta có thể quan tâm cái điều này là chúng ta có thể hiểu rõ cái cách ở đấy thế thì ở đây có bạn Nguyễn Thạch Hoàng tức là đây đây quan trọng là gì ạ cái cách mình phân tích là phân tích theo cái trường phái của mình nếu còn bạn mà không thấy hiểu hoặc là không nắm rõ được cái trường phái này thì bạn có thể uh, tham gia hệ thống khác vì đây là cách thức đây là cách thức mình làm theo dõi cái thế mạnh của mình các bạn hiểu không cái thế mạnh của mình là gì ạ là mình hiểu rõ cái bản chất của kinh tế vĩ mô nó đến từ gì ạ một là tỷ giá đến thứ hai là lãi suất và thứ ba là tăng trưởng à, si, à ờ, tỷ giá này CPI lạm phát và tăng trưởng đơn giản đấy thôi ạ à. cái này lạm phát thì nó đến từ đâu ạ một là cái USD nó tăng giá USD nó tăng giá thì nó làm cho chúng ta nhập khẩu thì hàng hóa nó đắt hơn đúng không đơn giản đấy thôi ạ khi mà USD tăng giá thì người ta có xu hướng là gì ạ hàng hóa chúng ta rõ ràng chúng ta có xu hướng phải nâng lãi suất lên để ổn định kinh tế nâng lãi suất lên thì hàng hóa lại tiếp tục gì ạ à? nâng lãi suất lên thì hàng hóa thì nó lại tiếp tục đắt lên nên làm sao nó cần phải ổn định đúng không trừ trường hợp là chúng ta gì ạ muốn mất giá đồng US đồng đồng Việt Nam thì chúng ta phải xuất khẩu một số lượng rất là lớn nhưng bây giờ chúng ta biết rằng là chúng ta đang nắm giữ cái đồng USD cũng khá là lớn đúng không nắm một tỷ lệ cũng khá là lớn thứ hai chúng ta cũng là nợ công tức là chúng ta cũng nợ công cái điều thứ ba nữa là chúng ta muốn gì ạ thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà chúng ta cứ phá giá đồng Việt Nam thì ai dám đầu tư Việt Nam nên chúng ta cứ phải nhìn vào một cách là cái gì tạo ra cái gì còn bây giờ chúng ta phân tích và chúng ta chả hiểu cái nguyên nhân cốt lõi là cái gì tạo ra cái gì thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ quan trọng là từ đầu năm đến bây giờ chúng ta lãi được bao nhiêu phần trăm đơn giản thế thôi từ đầu năm đến bây giờ chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận thế thôi thế là xong đúng không ạ <clears throat> ok thế thì bây giờ chúng ta không à, à về vấn đề này nữa nên quay gọn là cuối cùng á là từ đầu năm bây giờ chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm thế thôi thế là cái quan trọng là như thế thôi còn bây giờ cứ à, chúng ta cứ bình luận hay là có cái gì đó thì à, cái phương pháp này là đây là phương pháp của Dũng và Dũng áp dụng vào Dũng kiếm được tiền thế thì Dũng chia sẻ cho các bạn được không ạ thế thì đấy là cái cách mà Dũng kiếm được tiền để Dũng chia sẻ các bạn còn bây giờ thì à, bây giờ chúng ta sẽ quan trọng là thế thì với cái việc mà áp dụng như vậy thì chúng ta thấy là tất cả những thời điểm quan trọng nhất thì đều phân tích được đều có thể gì ạ đều có thể Dũng phân tích và biết rằng là nó đang ở đâu nhưng tại sao chúng ta phải nói về cái điều này rất là nhiều các bạn không ạ à, nói này thì đầy điều này rất nhiều bởi vì nếu trong trường hợp hôm nay còn à, 23 ngày đúng không ạ à, ngày 24 là bắt đầu phép tăng lãi suất đúng không đúng không phép tăng lãi suất mà cái biến động của cái lần này nó biến động lớn này này biến động lớn này này các bạn nhá nếu cái biến động lớn nó dao động lớn ở đây thì điều gì diễn ra nếu mà trong hai ba ngày tới tức là cái lúc mà Fed tăng lãi suất thì cái sự biến động lớn ở cái giá USD ở trong mức là đây chúng ta mới đây là cái gốc của nó ở trên cái vùng này 1.100 cái gốc này này nó biết động lớn ở đây nó dao động rất là lớn đây thì chúng ta hiểu là nếu cái thông tin mà nó ra thực sự á mà nó tạo ra biến động lớn thì sao tạo ra biến động lớn thì điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ phân tích trước những cái kịch bản để chúng ta biết rằng là chúng ta nên xử lý cái tình huống này ra sao vậy nó biến động lớn thì sao nó biến động lớn chúng ta biết rằng là một cái sự biến động lớn của đồng USD e ở trên đỉnh nếu các bạn học VSA thì nó có xu hướng đạt đỉnh vậy nếu có xu hướng đạt đỉnh mà chúng ta phân tích bằng những cái mà theo dõi trên thị trường chúng ta dựa vào những cái thông tin thì nó có chính xác hay không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment cho Dũng số 1 ạ nếu bây giờ cái biến động này lớn này mà chúng ta chỉ dựa vào các thông tin trên thị trường thì cái điều này nó có chính xác không ạ chúng ta dựa vào các thông tin của media thông tin trên mạng xã hội thông tin của nước ngoài thông tin tất cả mọi thứ thì liệu nó có chính xác không bao nhiêu bạn thấy rằng là nó có chính xác không nên bao giờ gì ạ thường thì tất cả các chuyên gia đều bị sai tại chính lúc thị trường đạt đỉnh bao anh chị em đã được học cái bài học này từ những cuốn sách của gì ạ William hay thực tế chúng ta đã chứng minh trên thị trường chứng khoán Việt Nam rồi nếu bạn nào đã biết được điều này comment số 2 đấy là cái mà gì ạ Dũng muốn chỉ cho anh bạn chị em các bạn cái điều này bởi vì chúng ta cần phải gì ạ thông minh hơn thì chúng ta mới có tiền lý do tại sao Dũng lại cần phải điều này để tí nữa chúng ta sẽ phân tích ạ thế thì có phải là từ đầu năm có phải những cái tổ chức như là HSBC nó bảo dự báo là chứng khoán Việt Nam sẽ lên 2 1.200 điểm à 1.800 điểm không ạ bao nhiêu bạn thấy là từ đầu năm khi mà thị trường chứng khoán chúng ta đang ở cái vùng đỉnh á thì tất cả các tổ chức các chuyên gia hàng đầu cũng như công ty chứng khoán đều bảo thị trường sẽ lên đến 1.800 đến 2.000 có thể comment số 3 đúng không ạ đấy là sự thật mà các bạn mang báo chí các bạn lôi tất cả từ cà phê ép tất cả nhận định các cả chuyên gia đánh giá xem là có phải như vậy không ạ nhưng nó lên được bao nhiêu ạ nó lên được bao nhiêu nó lên được bao nhiêu các bạn thử xem là nó lên được bao nhiêu sau nó gãy nên nếu như chúng ta vẫn tiếp tục bị gì ạ à? mơ mộng trên cái đỉnh mà chúng ta chẳng biết là nó đang ở đâu thì chúng ta đầu tư chứng khoán cuối cùng á không cần quan trọng là chúng ta đầu tư gì nhưng cuối cuối năm chúng ta được bao tiền thế thôi cái quan trọng là chúng ta kiếm được bao tiền đấy đây là cái cái đỉnh của nó đấy lúc này là các chuyên gia thấy rằng là ông nào cũng nói rằng là thị trường các tổ chức như là HSBC đánh giá xếp hạng kinh nghiệm họ đều là đưa ra con số rất là cao không biết là các bạn có nhớ không ạ hay là học xong đó thì chúng ta quên ngay trả toàn bộ kiến thức như vậy toàn bộ những cái đấy mà chúng ta lại cứ toàn vứt đi đâu chúng ta bỏ toàn bỏ quên ở đâu đó dài hạn vẫn lên gì ạ 1.800 bình thường thì có thể kết luận là đang bạn đang bị thua lỗ đơn giản thôi comment luôn là biết ngay là bạn đang bị thua lỗ dài hạn thì bao bao giờ trong dài hạn nếu hôm nay cũng có một cái bạn tức là bạn học viên bạn đầu tư rất là ờ, thành công trong một thời gian sau đó thì bạn không nghe mình nữa bạn không nghe mình nữa thì cái cái việc mà khi bạn không nghe mình nữa thì ờ, bạn bảo là em bị uh, thua lỗ và sau đấy thì bạn đầu tư dài hạn thì hôm nay dung đang tập gym với bạn đấy thì gặp bạn mà chụp ảnh không biết bạn có mặt ở đây ạ thế thì ờ, bạn bảo là em đầu tư dài hạn 5 năm nữa thế thì em thấy hỏi bạn đấy hỏi bạn là bạn, đang đầu tư cái gì ạ à? thì bạn là ờ, em đầu tư một vài cổ phiếu ngân hàng thế thì hỏi là tại sao lại đầu tư vào vài cổ phiếu ngân hàng bảo bây giờ em đầu tư dài hạn thế thì uh, lúc mà học của thầy thì có lãi không bảo có em lãi rất là lớn sau đó thì em không nghe thầy nữa em tự giao dịch thế thì bảo tức là em đang bị lỗ rất nặng nên em đầu tư dài hạn đúng không bảo, vâng thế thì bao nhiêu bạn đấy là những cái nhà đầu tư dài hạn là đều là nhà đầu tư bị thua lỗ nặng comment số 4 cả nếu các bạn nghĩ rằng là vậy nếu các bạn nghĩ vậy nếu bạn còn bạn không uh, comment số 5 là các bạn là nó không phải Dũng tin rằng cái kênh của Dũng nó nó khác kênh khác nó ở chỗ đấy đơn giản thôi nhìn nó ra ngay à tại vì cổ phiếu mọi thứ nó theo chu kỳ khi mà chúng ta thua lỗ rồi chúng ta phải đợi bao giờ nó lên đến 1800 thế tại sao chúng ta cứ phải đợi 1800 mà bây giờ chúng ta đã có rất nhiều cổ phiếu để đợi cho vậy thị trường nó lên đến 1500 nó có gãy 1500 hay không vậy thị trường nó có gãy 1500 ở đây không ạ à? hay nó gãy tiếp ạ à? chúng ta không biết được đúng không ạ à? đúng không bao nhiêu lâu thị trường mới vượt qua cái đỉnh năm 2017 linh 6 linh 7 bao nhiêu lâu ạ nên thực ra thì à, chỉ cần phân tích qua chỉ cần các bạn comment thôi là Dũng đã biết là tình trạng tài khoản như thế nào rồi rất đơn giản đấy ạ hành vi chúng ta đã biết là tài khoản chúng ta như thế nào rồi cái điều này không phải là Dũng đang nói là là mình có tài năng nhưng thực tế nó là như vậy đấy thực tế nó như vậy bởi vì cái hành vi cái phản ánh của chúng ta nó là như vậy đấy thế thì ờ, ở đây chúng ta sẽ hiểu rất là là quan trọng là từ đầu năm đến bây giờ chúng ta lãi được bao nhiêu thôi thế rồi còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục đầu tư thì chúng ta sẽ thấy là um, theo kiểu như là dài hạn mà không đo lường được thì câu chuyện nó sẽ rất là rủi ro với chúng ta chúng ta sẽ không bị bàn, bàn luận cái điều này nữa tại vì à, những bạn nào theo dõi mà nếu chúng ta thấy kênh này mà thú vị thì chúng ta tiếp tục theo dõi còn nếu mà chúng ta không thú vị thì để tránh ảnh hưởng đến uh, một số bạn khác thì chúng ta có thể rời sang một kênh khác cái quan trọng thường thì Dũng muốn uh, uh, chia sẻ ở đây là mong muốn là các bạn làm sao để các bạn có được lợi nhuận và tránh được rủi ro trên thị trường à, tất cả những điều mà Dũng phân tích ở đây nó đều là có con số có con số có con số nha có con số thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là mọi thứ chúng ta phải có con số thế thì bây giờ chúng ta xem câu chuyện nó mấu chốt ở đây ạ à? đúng không mấu chốt ở đây có phải khi mà chúng ta phân tích về kinh tế vĩ mô như chúng ta đang nói các bạn đã nhìn thấy lúc đã phân tích cái kịch bản này chưa ạ đây là con số ạ hello bao nhiêu bạn đã nhìn thấy là đã kịch bản này đã chia sẻ trước khi nó giảm rồi ạ nếu các bạn nhìn thấy thì các bạn có thể comment số 1 đây là kịch bản đã được phân tích trước cách đây rất là lâu rồi đã phân tích trước rồi đấy. nên ờ, đấy thì ờ, tiễn bạn nói chung là học gì thì để tiễn bạn một bạn này lên đường được chưa đấy. thế đấy là như vậy nên ờ, chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta thấy là cái quá trình mà nó giảm như này thì có phải là nó giảm như này thì cái tỷ giá mà nó thì ạ, cái đồng USD nó càng tăng thì nhà đầu tư nước ngoài lại càng bán ra đúng không ạ nhà đầu tư đến nước ngoài càng bán ra nhà đầu tư tiếp tục ngoài bán ra thế thì bây chúng ta cần phải phân tích cô quá nhiều các chỉ số không hay chúng ta chỉ quan tâm đến cái gì ạ đồng USD nó tăng rồi thế thôi đúng không ạ anh chị em thấy đơn giản không chỉ quan tâm đến mỗi thằng USD nó tăng nếu nó tiếp tục tăng mà đến thời điểm nào nó mà nó, nó rộng lớn chứng tỏ là cái lạm phát nó đã kìm chế được rồi mà khi lạm phát kìm chế được rồi USD nó tăng lạm phát thì rồi thì có phải thời điểm đó là kinh tế nó bị suy thoái không kinh tế bị suy thoái mà khi kinh tế nó bị suy thoái thì lúc này chính phủ Mỹ nó có tiếp tục bơm tiếp tục là hút tiền về không ạ à? khi mà kinh tế bắt đầu suy thoái thì chính phủ Mỹ nó sẽ không bơm tiền à nó không hút tiền nữa đúng không nó bắt đầu lại tiếp tục một cái trạng thái thứ hai đó là bơm tiền ra để kích thích nhưng thường thì bao giờ nó phải kéo lên để khi nào nó ổn định tỷ giá nó đưa về gì ạ à? kiểu gì nó phải đưa lạm phát về mức kiểm soát được trước khi nó mới kích thích kinh tế đúng không ạ anh em có đồng ý không ạ tức là nó phải gì ạ đưa cái trước khi mà nó bơm tiền ra thì nó phải hút tiền về để nó làm cho gì ạ cái lạm phát thực tế lạm phát mục đích của nó là nó làm cho những tài sản mang tính rủi ro như là vàng à như là như là chứng khoán như là bất động sản những tài khoản rủi ro giảm về mặt bằng giá mới tức là giảm về một cái mặt bằng giá ổn định sau đó thì nó làm cho thực tế lúc đó nó làm cho kinh tế bị suy thoái và lúc đó họ bơm tiền ra với khi họ bơm tiền ra thì đồng đồng USD nó có dấu hiệu gì ạ lúc mà họ có dấu hiệu bơm tiền ra thì các nhà tàu tài Việt họ có phải biết trước không ạ các nhà tài Việt có phải họ biết trước không ạ các nhà tại Việt họ sẽ biết trước cái điều này nên họ làm gì ạ họ làm gì họ sẽ bung bán USD ra để tức là họ bắt đầu dùng USD để đi đầu tư họ lúc này mới đi đầu tư lúc này ngài đồn Fed mới đi đầu tư đúng không anh chị em anh chị em hiểu rõ đầu tư giá trị là gì chưa hello lúc này cái trường phái của ngài Warren Buffett á lúc này ông có rất nhiều tiền rồi tiền mặt rồi mà lúc này thì ông đang nắm giữ ở mức lớn và lúc này ông mới gì ạ bán USD ra để đi đầu tư vào như Việt Nam chẳng hạn hay là những cái nước mà nó gọi là nước bắt đầu có xu hướng tăng trưởng mua tài sản nó rẻ đấy mà khi mà họ mua tài sản rẻ thì cổ phiếu chứng khoán nó tăng ngầm ầm trong khi đó nó vẫn đang lỗ chúng ta hiểu chưa lúc này thì có phải là gì ạ nếu mà phân tích cơ bản lúc đấy nó có đúng không ạ hello lúc đấy chúng ta thấy trước khi mà suy thoái kinh tế thì nhà nhà bán cổ phiếu người người bán cổ phiếu mọi nơi bán cổ phiếu nên nó làm cho cổ phiếu làm gì ạ người người ta bị bán tạo ra cái sự hoảng loạn mọi người đều tạo ra sự hoảng loạn và khi tạo ra hoảng loạn thì cổ phiếu nó giảm thấp hơn giá trị thực của nó đúng không ạ anh chị có đồng ý không ạ tức là khi mà nó tạo ra sự hoảng loạn thì cổ phiếu giảm thấp hơn giá trị thực của nó rất nhiều mà khi nó giảm thấp hơn giá trị thực mà lúc này chúng ta biết rằng là gì ạ các tài việt họ nắm rõ rất rõ rằng là thời điểm là lạm phát đạt đỉnh thì họ bắt đầu dùng tiền mặt của họ ra để đi đầu tư đúng không dùng tiền mặt để đi đầu tư mà lúc này dùng tiền mặt đi đầu tư thì rõ ràng cổ phiếu nó thấp hơn giá trị thực của nó sau đó người ta lại bơm tiền ra tiền giá rẻ cũng như là các tài phiệt họ đang sở hữu tiền mặt rất là nhiều nên họ đi đầu tư và lúc này cổ phiếu nó tăng mạnh hơn gì à? đầu tiên là nó quay về giá trị thật nhưng sau đó nó tăng mạnh hơn giá trị thật của cổ phiếu đấy chúng ta gọi là mô thức phản hồi trong đầu tư chứng khoán ạ bao nhiêu bạn biết mô thức phản hồi trong đầu tư chứng khoán nên tất cả ở trong đầu tư chứng khoán nó có một cái điều như này mọi người thì ờ, có nói rằng là thị trường chứng khoán nó đi theo một cái thuyết ngẫu nhiên à, một một cái thiết uh, uh, tức là nó nó có một cái thuyết đó là gì ạ à? mọi thứ được định giá định giá một mức độ nào đó nhưng với những nhà tài phiệt hàng đầu trên thế giới hiểu bộ bác bỏ cái thuyết này bao nhiêu anh đã biết cái, cái trên các trường đại học lớn trên thế giới thì họ vẫn giữ thuyết này nhưng với tất cả các nhà đầu cơ tất cả các nhà tài phiệt tất cả những thiên tài đầu tư chứng khoán thì họ bác bỏ thuyết này thước thị trường hoàn hảo đúng rồi đây bạn Trần Việt đây là thị trường hoàn hảo tức là họ vẫn định giá cổ phiếu à, họ định giá cổ phiếu rất là tốt họ nói là cổ phiếu này tuyệt vời cổ phiếu kia tuyệt vời giá này giá kia thị trường à, hiệu quả hiệu quả xin lỗi ạ đúng là thị trường hiệu quả thuyết thị trường hiệu quả không phải hoàn hảo à, cảm ơn bạn là chứng khoán vô địch bao nhiêu bạn biết thuyết thị trường hiệu quả tức là họ định giá và họ cho cái giá đấy là giá gì ạ à? nó không thay đổi nhưng thực tế thì nó không phải như vậy bản thân những nhà tài phiệt lớn như là ông ngài Goldfed ông cũng bác bỏ thuyết này Mac Mini cũng bác bỏ thuyết này gì ạ à? và bản thân ở Soros thì ông sử dụng cái thuyết này để ông đầu cơ cổ phiếu nên chính vì vậy thì khi mà chúng ta đưa ra cái gì ạ à? cái thông tin về kinh tế vĩ mô nó chỉ là gì ạ à? ngòi nổ các bạn nhé nó chỉ là ngòi nổ để chúng ta dựa vào ngòi nổ đó chúng ta xem quan sát cái biểu đồ xem là những cái thông tin đấy nó tác động như thế nào trên thị trường chứng khoán đây là cách mà Dũng đã mua được siêu cổ phiếu và đây là cách để Dũng dự đoán được kinh tế vĩ mô nó khỏe hay là yếu dựa trên cái điều này vậy thông tin tại vì hôm nay chúng ta tại sao phải phân tích kỹ cái điều này bởi vì bạn biết không ạ mục đích Dung phân tích phân tích cái điều này để xem là thị trường khi nào tạo đáy anh em hiểu không tại vì từ đầu đã đầu đến bây giờ chúng ta cứ toàn nghe cái gì đó nhưng cuối cùng là chúng ta không hiểu là làm thế nào để biết cái thị trường rộng đáy dựa vào cái điều này nên một vài bạn thì có lẽ là bạn học cái gì đó tôn thuyết gì đó nó nó khủng khiếp quá tại vì chưa nghe cái cái cái thuyết này nên ờ, chúng ta có thể không áp dụng được trong đầu tư thế thì câu chuyện ở đây đó là câu chuyện và chúng ta có thể thấy rằng là để chúng ta biết rằng là thị trường đã. Dạ. biết thị trường nó như thế nào thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là thông tin thông tin đó, khi mà chúng ta thấy xu hướng của cái đồng USD lên nhưng nếu mà thông tin nó tốt mà USD không lên thì điều diễn ra nếu thông tin mà tốt mà cái biến động của giá USD nó gì ạ tức là người ta tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục đưa lãi suất tăng rất là mạnh mà cái biến động của USD nó rất là lớn ở đây thông tin tốt mà biến động lên nó dao động lớn đây thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ hiểu đơn giản là gì ạ nào chúng ta học về lý thuyết chúng ta gọi là mang tính chất là, là tài chính hành vi thì USD nó là đỉnh thế thôi thì lúc này nó đang có trình phân phối và đỉnh thì nó là nếu là đỉnh thì gì ạ nó là đỉnh thì có phải là các chuyên gia hàng đầu các quỹ hàng đầu trên thế giới họ có các công cụ họ có các chuyên gia họ có rất nhiều thứ để họ biết rằng là thị trường đã tạo đỉnh và họ bắt đầu có dấu hiệu tham gia vào thị trường cổ phiếu bằng cách khi USD đạt đỉnh thì họ làm gì họ có phải chuyển từ USD sang hàng hóa rủi ro để đầu tư không ạ? À? Họ có thể chuyển hàng hóa, chuyển USD sang đồng tiền mà họ nghĩ rằng là đây là thời điểm tốt nhất để tại vì đồng tiền nó đang mất giá nên khi mà USD mà nó giảm xuống thì đồng tiền đấy lại tăng giá nên họ đầu tư như vậy họ mới có lãi kép được không cả nhà ơi họ hiểu không ạ chúng ta hiểu điều này không ạ họ mua được cái đồng họ bán USD rồi họ mua được cái gì ạ mua được cái gì ạ chuyển sang giả sử đồng Việt Nam hay đồng sang Thái Lan và giá đang đang phá giá mà mức thấp nên lúc này nhiều người người ta chuyển từ USD sang thì lúc này sao lúc này bắt đầu đồng tiền Việt Nam nó tăng giá lên rất nhanh đúng không đồng tiền khác nó tăng giá rất nhanh nên họ lại có xu hướng là bán USD ra để chuyển bán USD ra chuyển nên dẫn đến là USD mất giá rất là nhanh đấy là cái câu chuyện của chu kỳ thị trường không biết là bao nhiêu bạn lần đầu tiên học cái điều này comment số 10 cái tại vì có một số bạn thì chỉ, lần đầu tiên chắc là nghe cái điều này nó thấy là nó không giống cái phân tích kinh tế vĩ mô kiểu gì đó nó, nó lạ lạ nên các bạn sẽ thấy là nó không đúng mà không đúng thì không áp dụng được nên là một quy luật đấy cái điều này là quy luật <clears throat> quy luật này là quy luật nó luôn đúng trên thị trường nó không bao giờ sai được các bạn nhá nó không bao giờ sai được nên các bạn hiểu cái điều này <clears throat> thế thì chúng ta đã quay trở lại cái cái uh, kinh tế vĩ mô nó chỉ là phản ánh cái sức khỏe yếu của nền kinh tế yếu của nền kinh tế tức là kinh tế Việt Nam nó khỏe hay là yếu nó đến từ gì ạ tỷ giá nó đến từ lạm phát nó đến từ gì ạ tốc độ tăng trưởng GDP như vừa rồi thấy là các chuyên gia hàng đầu cứ nói là tăng trưởng GDP của Việt Nam là lên không phải à, tức là 7 phần trăm 8 phần trăm như theo các bạn nói là tích cực hay không tích cực ạ à? 7 phần trăm 8 phần trăm thậm chí là 9 phần trăm tích cực không ạ à? chúng ta phải nhìn về cái gốc năm ngoái á, là năm ngoái nó bị âm do chúng ta bị khủng hoảng Covid rất là nặng thì năm nay nó lên thực tế là thực tế là nó chưa phải là dương Đấy, thực tế chưa là dương nên chính vì vậy thì các bạn cần phải hiểu rõ rằng là nó là một cái nền thấp nó lên thôi thế thì khi mà chúng ta bị xuống cái nền thấp quá thì nó lên thì chúng ta thấy là chúng ta tăng nhưng quan trọng là chúng ta phải xem rằng là cái tăng trưởng đó nó thực sự là tích cực chưa so với thế giới ở Việt Nam chúng ta đúng rồi so với thế giới thì Việt Nam chúng ta tỷ giá tỷ giá là khá là so với thế giới là khá là ok lý do tại sao cho so thế giới tỷ giá của chúng ta là khá ok bởi vì năm vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là các nước trên thế giới người ta bơm tiền cũng quá nhiều như Việt Nam chúng ta có bơm tiền nhưng tỷ lệ nó thấp hơn rất nhiều so với nước khác nên lúc này lạm phát của chúng ta nó sẽ gì ạ bị ảnh hưởng thấp hơn so với châu Âu so với Nhật Nhật Bản thì cũng không quan sát như so với Mỹ Mỹ bơm là nước bơm tiền nhiều nhất nên ở đây chúng ta cần phải nắm rõ được là các nước nó bơm quá nhiều tiền ra nền kinh tế nên khi mà gì ạ lúc mà giá xăng dầu nó lên khi mà lạm phát nó tăng cao khi mà các ông bơm quá nhiều thì rõ ràng là nó phải gì ạ nó phải lạm phát là đương nhiên cái, cái mấu chốt ở đây nó là gì ạ mấu chốt là bơm tiền quá nhiều mấu chốt là bơm tiền quá nhiều thì người ta bỏ tiền ra để người ta làm gì ạ người ta để đi mua tài sản rủi ro đi mua tài sản rủi ro tức là người ta không dùng tiền đó để hoạt động trong nền kinh tế mà người ta che ta chỉ đầu tư vào chứng khoán đi đầu tư vào gì ạ tiền mà không tạo ra cái gì ạ tài sản mà tức là tức là tạo ra cái tài sản vật chất và nó mang tính chất là những cái tài sản rủi ro rất là cao như là chứng khoán những bất động sản thì khi mà lạm phát nó tăng thì dẫn đến gì ạ cái việc mà nó phải gì ạ hút tiền về mà hút tiền về thì chứng khoán và bất động sản nó phải giảm để ủ để gì ạ à? để đưa vào giá trị thực của nó đấy là chuyện đương nhiên có thể xảy ra thế thì bây giờ chúng ta đang thấy rằng là uh, chúng ta quay trở lại nước mỹ thì chúng ta biết là mỹ nước mỹ là cái việc mà nó tăng cái lạm phát nó đến từ gì ạ à? một là nó đến từ giá nhà đất bạn nha ở mỹ là cái giá nhà đất là cái nó nó ảnh hưởng rất lớn bởi vì cái giá nhà đất nó tăng mỹ nó tăng quá lớn để tạo ra lạm phát rất là tăng trưởng mạnh cái điều thứ hai là chúng ta thấy là cái cổ phiếu của mỹ vừa rồi trước đây nó tăng rất mạnh thì nó cũng gì ạ à, nó làm cho cái bong bóng của chứng khoán Mỹ nó thực tế nó không phải không phải là như vậy tại vì tiền chúng ta cứ bơm tiền ra xong tiền không biết làm gì cứ đi đầu tư chứng khoán thì rõ ràng là giá trị thực nó không phải nên nhiều nhà đầu tư bảo ô phân tích kinh tế cơ bản phân tích kỳ tính phân tích về cơ bản cổ phiếu nó lởm như thế vẫn tăng bởi vì tiền cứ bơm ra tiền bơm ra giống như là Zimbabwe mấy cái nước uh, châu Phi ấy bơm ra những tiền nó không có giá trị nhưng càng bơm tiền ra thì bắt buộc gì ạ à, nó, tạo ra lạm phát thì chúng ta phải bắt buộc phải hút tiền về đơn giản thế thôi à, và chúng ta biết rằng là mỹ thì nó liên quan đến vấn đề là giá nhiên liệu nhiên liệu như là khí đốt hoặc là chúng ta biết rằng xăng dầu nó ảnh hưởng rất lớn đến gì à, cái lạm phát của mỹ nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải biết rằng là những yếu tố nào nó ảnh hưởng đến lạm phát của mỹ và vừa rồi thì chúng ta biết rằng là lạm phát của mỹ nó dự báo là giảm nhưng trong khi đó nó tăng lãi suất lên 0,75% mà nó vẫn tiếp tục tăng chính phủ Mỹ thì bây giờ họ có đưa ra một cái cái quyết liệt đó là gì ạ họ bắt buộc phải tăng lãi suất đến khi nào lạm phát giảm về hai phần trăm thì thôi đấy là họ đưa ra như vậy thế bây giờ họ tăng lãi suất nhưng tăng lãi suất đến thời điểm nào thì chúng ta chưa biết được nhưng đây là cái công cụ chính mà họ đang làm đây khi mà họ tăng lãi suất thì có phải là tất cả tiền trên thế giới người ta có xu hướng hút về Mỹ không ạ hello các bạn có hiểu không ạ bây giờ nếu mà tăng lãi suất thì đồng USD nó tăng giá thì có phải tất cả tiền ở các nơi khác nó có xu hướng là gì ạ rút ra và đổ về Mỹ để đổ về đô la lên Mỹ đúng không ạ hút hết đấy là cách mà gì ạ nên chúng ta biết là Mỹ là cái nước mà xuất lạm phát sang các nước trên thế giới nhưng khi mà nó đang bị lạm phát thì nó hút hết tiền về của nó bằng cách gì ạ hút tiền về tức là bằng cách là nâng lãi suất lên nâng lãi suất lên thì dẫn đến USD e tăng giá USD e mà tất cả các nước khác thì cứ muốn là gì ạ giữ đồng USD e tức là họ muốn giữ đồng USD và khi giữ đồng USD thì bắt buộc gì ạ họ vẫn coi đồng USD là một cái đồng và giữ chữ chính cho bản thân nước mình khi họ giữ cho cái nội tệ chính của bản thân mình nên họ phụ thuộc rất lớn vào đồng USD nên cái này là cái mà nước Mỹ là cái nước mà nó nó nó là gần như là nó nó không phải như Trung Quốc nó gần như bá chủ thế giới kể cả châu Âu nữa nên chúng ta cần phải hiểu rõ về cái này còn bây giờ chúng ta cứ phân tích mà chúng ta không nắm rõ là why cái gì tạo ra cái gì sau đó thì cứ phân tích phân tích nhưng cuối cùng từ đầu năm đến bây giờ nó bị thua lỗ hay là thua lỗ không biết là, là lỗ như nào nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là quan trọng là chúng ta phải hiểu để chúng ta nắm rõ được Vậy Dũng sẽ phân tích uh, cái để chúng ta có thể nhìn nhận xem rằng là ở ờ, uh, những cái điều này nó đang có cái điều gì chung cái điều gì mà nó phù hợp với thời điểm này đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là cái đây là biến động của cái giá này có thể nó vượt qua có thể không nhưng chúng ta đang theo dõi sát diễn biến về hôm nay chúng ta nhớ là hôm nay nó ở cái ngày của nó chúng ta đang có ngày 24 này ngày 24 tức là công bố 23 24 gì đó công bố thì chúng ta thấy thấy sau cái cái à, ngày 6 27 8 9 này mọi thứ về tuần sau mọi thứ biến động rất là mạnh mọi thứ sẽ biến động rất mạnh chứng khoán thế giới khỏi biến mạnh trong cái vùng này thông thường thì những cái gì nó sẽ phản ánh trước các bạn nhá thông thường mọi thứ sẽ phản ánh trước khi mà công bố đấy mọi thứ nó phản ánh trước khi công bố chứ không phải phản ánh sau nên chính vì vậy thì nếu mà công bố mà nó tích cực hơn thì nó có xu hướng gì ạ à? tức công bố là sự lạm phát nó tăng khoảng mọi người đang nghĩ là một một phần trăm nhưng có một số thì bảo là 0,75 phần trăm nhưng nếu trong trường hợp nó tăng 0,5 phần trăm thì sao ạ nếu nó tăng 0,5 phần trăm thì thực tế là cái gì ạ tỷ giá nó sẽ rơi tỷ giá sẽ rơi đấy tỷ giá sẽ rơi và khi tỷ giá rơi thì dẫn đến gì ạ à? đơn giản thôi tỷ giá rơi thì người ta sẽ trú ẩn người ta lại tiếp tục để bán cái USD ra bán USD ra bán USD và khi bán USD ra thì những cái dòng cái đồng tiền khác trên thế giới người ta sẽ gì ạ à? tạm thời không rút ra khỏi nữa người ta sẽ không rút tiền ra khỏi những cái nước như mới nổi như Việt Nam nữa và lúc này chứng khoán có thể dừng giảm hoặc là có thể hồi phục nên đây cái là cái thực sự cái này là cái mà chúng ta đang tìm kiếm ở đoạn này đấy là góc độ như vậy nên bây giờ nếu nhìn về xu hướng thì nó vẫn đang là xu hướng tăng với góc độ như thế nhưng tăng thì chúng ta chỉ còn một hai hôm nữa nhưng còn tăng về đến đâu như nào đó thì chúng ta chưa biết được nhưng rõ ràng cái đỉnh này nó cũng là cái đỉnh thực sự là để vượt qua nó cũng khó nên rõ ràng là tăng có vượt qua cái đỉnh hay không thì đây là một cái trở ngại rất lớn nên chúng ta vẫn tiếp tục để theo dõi sát diễn biến xem là liệu tăng cái đợt này tiếp tục tăng có vượt qua hay không nếu không vượt qua thì đây có thể là đỉnh đấy đây có thể là đỉnh nên rõ ràng việc đỉnh ở đây hay là tiếp tục vượt đỉnh nữa thì chúng ta cần thêm một hai phiên nữa mới rõ được còn trong cái, cái tích, nhìn quan sát đây thì chúng ta thấy mà nó vẫn đang gì ạ sideways thôi nó vẫn chưa vượt đỉnh này thì chúng ta gọi là tích lũy trên cái vùng đỉnh tích lũy trên vùng đỉnh thôi nên về cơ bản thì chúng ta chưa thể khẳng định là thị trường nó đi ở đâu nhưng với cái thông tin này thì chúng ta lại quay trở lại thị trường Việt Nam của chúng ta đúng không cái kịch bản của thị trường Việt Nam chúng ta kịch bản thị trường Việt Nam của chúng ta là hôm trước thì anh chị em đã biết rằng Dũng đã phân tích đấy đó là cái quá trình mà thị trường nó đang rơi xuống các bạn nhìn thấy là Dũng đang có cái quá trình phân tích là thị trường đã rơi xuống kịch bản đầu tiên là thị trường sẽ rơi xuống gãy cái vùng hỗ trợ này gãy vùng hỗ trợ này nếu mà chúng ta thấy là cái quá trình mà gãy cái vùng hỗ trợ này này gãy cái vùng hỗ trợ này khối lượng thấp này các bạn nhá vẫy cái vùng hỗ trợ này khối lượng thấp hoặc là gì ạ à? đây chúng ta có những cái khối lượng này nó thấp hơn cái vùng này hoặc là nó nó kéo cuối phiên nó kéo nó tăng giá tức là nó, nó nó giảm đầu phiên nó cuối phiên nó tăng giá thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ cho dù phép có tăng lãi suất cho dù gì ạ cái thông tin xấu của Mỹ nhưng thị trường chúng ta nó sẽ tốt hơn thị trường chứng khoán Mỹ anh chị em không tôi cho dù là gì ạ nếu cái việc mà gì ạ kể cả thị trường chứng khoán Mỹ mà người ta đưa ra những cái thông tin cực kỳ xấu thật xấu mà cái việc mà nó giảm gãy cái vùng hỗ trợ này không bán tháo ra mà nó lại gì ạ hồi phục nhanh nha nó gãy cái vùng hỗ trợ này mà không bị bán tháo hồi phục nhanh thì đây chúng ta gọi là những cái vùng đáy có thể tạo ra Dũng sẽ phân tích kỹ vùng này để anh chị em có thể dự đoán được xu hướng của nó nên chúng ta thấy là thị trường chúng ta có thể một hai phiên đây tới tới đây nó phù hợp với đúng cái lúc thị trường tạo đỉnh đó tại vì đây là cái vùng mà tạo đáy mà thị trường tạo đỉnh thì nó cũng gần ở đây cái gì cái chỉ số USD nó tạo đỉnh nó gần đây nên nếu chỉ số USD nó tiếp tục tăng thì cái quá trình nó nó gãy rất là mạnh đúng không và thậm chí là thị trường không những xuyên thủng 1.200 thậm chí 1.300 1.000 bao nhiêu đó nó sẽ rất là sâu nên bản thân này chúng ta dự đoán là việc mà thị trường có xuyên thủng hay không là một cái điều mà nếu mà xét về góc độ phân tích theo gì ạ à, theo phép thì nhiều lúc chúng ta sẽ thấy rằng là nó có thể bị ảnh hưởng nhưng bây giờ chúng ta xem quan sát ở đây là gì ạ nếu quan sát trong một hai phiên gần đây thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta có bị bán tháo hoảng loạn hay không các bạn thấy bị bán tháo hoảng loạn hay không đấy theo các bạn nhìn thấy có sự bán tháo hoảng loạn không cái điều thứ hai là nếu chúng ta quan sát về một cái chỉ số khác của hợp đồng tương lai về VN30 chúng ta lại phải quan sát thêm cái chỉ số hợp đồng tương lai về VN30 thì chúng ta thấy là VN30 hợp đồng phái sinh của VN50 ạ đây các bạn phải cần phải hiểu rõ hợp đồng phái sinh của VN30 thì chúng ta thấy là gì ạ cái khối lượng nó đang tham gia ở đấy rất là lớn vậy cái khối lượng tham gia ở đấy rất lớn chứng tỏ là gì ạ đã có một lượng lớn người ta gì ạ đã một là những nhà đầu tư sọt ở đây đúng không sọt từ trên này đó, họ đã chốt hợp đồng đúng không người ta chốt hợp đồng cái thứ hai là những nhà đầu tư có ý định lo người ta sẽ gì ạ có thu xu hướng là mua ở đây có xu hướng rồi còn cái việc mà tặng đáy không thì chúng ta chưa biết nhưng rõ ràng là đã có một lượng lớn hợp đồng đã tham gia vào dù là cái hợp đồng này nó vẫn đang gì ạ nó vẫn cái lượng bán ra nó vẫn gì ạ so với cái lượng mà nhà đầu tư mua vào thì bán ra nó vẫn là đang áp đảo hay chúng ta gọi là SO S2 tức là có dòng tiền lớn tham gia vào còn dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta vẫn cần cần phải là test đi test lại một vài phiên nữa trước khi chúng ta biết là thực sự nó có tạo đáy thực sự hay không thì buổi ngày mai Dũng sẽ phân tích kỹ hơn cái điều này nhưng quan trọng là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là việc mà thị trường có thể tạo đáy ở vùng này có thể xảy ra là rất cao có thể bị gãy vùng này rất cao nhưng gãy vùng này này nó có tạo ra sự hoảng loạn hay không thì chúng ta cần phải theo dõi nếu cái vùng này mà không tạo ra hoảng loạn chặn gãy này đầu phiên giảm cuối phiên kéo lên thì các bạn biết rằng là những cái điểm này là điểm mà chúng ta những cái điểm mà chúng ta gọi là điểm mua này đây chúng ta ví dụ trong cái điểm này thì chúng ta sau khi lên thì nó không lên ngay đâu ạ nó sẽ có một quá trình test đấy các bạn sẽ thấy quá trình test là này đấy quá trình test là này đây quá trình test ở đây trước khi tăng và cái quá trình này là quá trình mà các bạn có thể tham gia đây là quá trình bắt đáy của thị trường chứ không phải là bắt đáy ở đây ạ nó gãy kênh mà nó có thể gãy tiếp ạ nó gãy kênh nó có thể gãy tiếp nó có thể giảm sâu tiếp nhưng chỉ khi mà quá trình giảm toàn bộ cái vùng này khối lượng thấp thì lúc này chúng ta sẽ mua ở đây nhưng khi nó giảm toàn bộ cái vùng này thì tất cả các chuyên gia các uh, mọi thứ họ sẽ bảo là thị trường bị gãy kênh và họ yêu cầu bán ra và đó chính là nghịch lý của thị trường khi mà thị trường các thông tin xấu nhất xảy ra người ta đang bị bi quan nhất thì đó là lúc thị trường tạo đáy thị trường tạo đáy khi người ta bi quan nhất nên bạn thấy là khi các bạn kể cả bạn phân tích kinh tế vĩ mô bao giờ nó bị chậm đi nó chỉ là cái công cụ để giúp chúng ta định hướng xem là chúng ta tư duy đúng chưa chưa kể cả phân tích cơ bản cũng tương tự ngòi nổ trong phân tích cơ bản đó là cái tư duy để giúp cho định hướng xem là thị trường có ok không à, khi mà hôm trước thì Dũng có phân tích uh, cái cái cách thức sơ lược qua về phân tích một cổ phiếu dựa vào ba cái yếu tố uh, vĩ mô cơ bản và kỹ thuật của một cổ phiếu hoặc HAG thì phần lớn các bạn khi mà theo dõi thì các bạn thấy là đây không phải phân tích cơ bản nhưng thực ra là cái trường phái phân tích cơ bản theo O'Neill băng Mini nó khác cái phân tích cơ bản mà các bạn đang theo dõi nên nó giống như các bạn chưa bao giờ gặp cái trường phái phân tích đó không hiểu cái cái, cái phương pháp đó thì chúng ta bảo là nó không phải nhưng cái trường phái đấy nó sẽ giúp chúng ta gì ạ? đầu tư an toàn tại vì chúng ta cần gì ạ? một là gì ạ? lợi nhuận các quý nó phải có sự tăng trưởng đột biến doanh thu phải tăng trưởng đột biến ROE nó phải tăng trưởng đột biến tuy nhiên tất cả điều này có thể gì ạ làm giả tất cả điều này có giả làm giả nên chúng ta phải xem rằng là những yếu tố đấy nó đến từ đâu một là gì ạ nếu Hoàng Gia Lai thì chúng ta biết là trước đây nó nợ đến 28.000 tỷ bây giờ nó chỉ nợ khoảng 8.000 tỷ thì nó đã giảm rất nhiều rồi nó đã giảm khoản nợ rất lớn rồi cái điều thứ hai là doanh thu lợi nhuận tăng nó đến từ gì ạ hoa quả và đặc biệt là nó đến từ gì ạ bán một cái sản phẩm mới đó là bán sản phẩm liên quan đến gì ạ lợn lợn ăn chuối nhưng quan trọng là cái này nó chưa nó chưa phản ánh vào doanh thu nó chưa phản ánh về lợi nhuận nhưng nó đã có một cái gì đó mà nhà đầu tư lớn người ta tin tưởng vào nên người ta mới có đầu tư một khoản như là một khoản không lớn nhưng người ta đã bỏ tiền ra để đầu tư đó là gì ạ người ta tin rằng là cái việc mà Hoàng Gia Lai xây dựng cái chuỗi chuỗi là thực phẩm sạch dựa vào gì ạ lợn ăn chuối sẽ thành công nên việc mà gì ạ bản thân là Hoàng Gia Lai những cái người người ta chúng ta hiểu là những cái người người ta đầu tư vào Hoàng Gia Lai là người ta phải được gì ạ bên công ty Hoàng Hoàng Gia Lai người ta nói chuyện người ta đến người ta phỏng vấn người ta phải làm rất nhiều thứ rồi thì người ta mới đến đấy người ta mới đầu tư chứ không phải là tự nhiên người ta đầu tư đâu ạ không phải tự nhiên người ta đầu tư đâu ạ người ta không bao giờ tự nhiên đầu tư cả thế chính vì vậy thì những cái điều này nó là những cái củng cố để giúp cho cái Dũng phân tích đánh giá tại vì Dũng chưa bao giờ mua những cổ phiếu FLC thậm chí là chưa bao giờ mua cổ phiếu Hoàng Gia La chưa bao giờ mua luôn ạ à. chưa thực ra thì có một hai lần mua nước sóng ngắn thôi nhưng không bao giờ phân tích theo cổ phiếu đấy là để nên đầu tư không nên đầu tư nên chính vì vậy thì với cái cái cái kiến thức của chúng ta uh, có hoặc là chúng ta chưa có thì cái việc uh, đầu tiên là gì ạ có nhiều lúc là chúng ta chúng ta không biết những gì chúng ta không biết tức là lần đầu tiên chúng ta nghe thì chúng ta thấy một cái gì đó đối với chúng ta nó rất là gì ạ nó mơ hồ nên chúng ta à cái này nó không đúng bởi vì ngày xưa chúng ta cứ nghe là phân tích kinh tế vĩ mô nó phải thế nọ thế kia phân tích cơ bản nó phải thế nọ thế kia thì nó biết là đúng phân tích cơ bản nhưng thực tế là gì ạ để thực chiến trong đầu tư thì các bạn phải có công cụ giúp bạn thực chiến ngay những cái yếu tố bên ngoài là sự như Trung Quốc có thể bị suy thoái Trung Quốc có thể bị suy thoái Mỹ có thể bước vào suy thoái châu Âu có thể bước vào suy thoái và khả năng suy thoái rất là cao nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta biết rằng là chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách là gì ạ chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó không ảnh hưởng về suy thoái chẳng hạn bây giờ nếu chúng ta đầu tư vào cái cổ phiếu mà liên quan đến gì ạ xuất khẩu sang Mỹ sang châu Âu tới đây nó cũng bị ảnh hưởng nên dù là chúng ta xuất khẩu chúng ta thu được ngoại tệ với giá cao nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng bởi vì các nước khác người ta gì ạ? người dân người ta gì ạ giảm chi tiêu đặc biệt dệt may ngành dệt may sang châu Âu sẽ ảnh hưởng nên nó gọi là kinh tế vĩ mô đơn giản thôi bởi vì khi mà nước châu Âu người ta giảm chi tiêu người ta gì ạ tập trung vào gì ạ để gì ạ bây giờ người ta đang tập trung vào để khí đốt người ta tập trung vào cuộc, cuộc sống thiết yếu người ta lấy lấy đâu ra để người ta ăn uống lấy đâu ra người ta mua sắm cho nó thoải mái nên các đơn hàng sẽ bị ảnh hưởng đấy là cái điều mà chúng ta lưu ý ạ điều thứ hai là chúng ta thấy là ở Mỹ thì rõ ràng là người ta đang hút tiền về để mục đích là gì ạ rút tiền từ các đất nước khác đầu tư khác về Mỹ thì khi rút tiền về đầu tư nước Mỹ thì đến một thời điểm nào đó kinh tế Mỹ đang ở một lúc suy thoái suy thoái đến một thời điểm nào đó thì bắt đầu nó phải kích thích lại kinh tế thì bắt đầu lại tiếp tục bơm tiền ra nên cái đấy là cái cách bơm hút tiền bơm hút tiền kể ở Việt Nam họ cũng lậm làm như vậy nên ở đây Dũng thì Dũng quan sát hay phân tích thị trường dựa vào bản chất bản chất của nó và khi dựa trên bản chất nó thì chúng đã giúp cho rất nhiều bạn từ có hai tức là từ 6 70 triệu 6 70 triệu thì có những bạn đã tăng lên đến gì ạ năm sáu tỷ tức là từ 6 70 triệu đồng ấy, tăng lên 6 tỷ trong khoảng thời gian nhưng quan trọng là không phải là gì ạ chúng ta kiếm bao nhiêu phần trăm lợi nhuận và chúng ta có lợi nhuận một cách bền vững trong đầu tư thì ờ, hôm nay thực ra là muốn giao lưu các bạn để nắm rõ được là thời điểm này để dự đoán tạo đáy chưa thì các bạn biết rằng là nó vẫn còn gì ạ một cái nhịp biến động ở đây nữa nhịp biến động ở đây nữa khi mà cái nhịp biến động này chúng ta chưa rõ ràng mấy khối lượng ở đây nó vẫn còn nó lớn thì lớn thật nhưng biên độ nó vẫn lớn chúng ta chưa biết rằng là thị trường nó đang ở đâu ở đâu tại vì những cái vùng này có thể bị gãy kênh hoặc là có thể nó sẽ tích lũy ở đây nếu nó tái tích lũy nó cần rất nhiều thời gian một hai tuần còn nếu gãy kênh vượt qua cái kênh này thì có thể trong một năm sáu hôm nó sẽ lên nhưng quan trọng cái quan trọng là khi nó gãy kênh nó hồi này này chính cái điểm này này thời điểm này này đúng đây gọi là thời điểm này vậy bạn có mua được cổ phiếu này không đấy mới là cái sự khác nhau giữa cái đầu tư Onel thì ông sẽ không bao mua ở đây đúng không ạ mua ở đây thế thì ở đây chúng ta thấy là để chúng ta quan tâm đến ngành nào thì theo các bạn chúng ta quan tâm gì ạ Dũng chỉ chia sẻ đó là gì ạ một là gì ạ nếu trong ngành ngân hàng thì có thể có một hoặc hai cổ phiếu rồi cả dòng ngân hàng thì có một hai cổ phiếu ngành phòng thủ là một trong những cổ phiếu quan trọng phòng thủ thủy điện liên quan đến thực phẩm thực phẩm Đấy tiếp theo là gì ạ dù là các bạn có cho các bạn thì các bạn cũng cần phải gì ạ khi mà trong đầu tư mà chúng ta đang ở trạng thái thoải mái thì chúng ta mới đưa ra quyết định được còn nếu các bạn không thoải mái thì các bạn chưa chắc đã đưa ra quyết định được thực ra thì nó rất nhiều cổ phiếu như giả sử như bạn một bạn còn thép có được hay không thì thực ra là bản thân là thép thì cũng có thể được bởi vì thế này đây là sử dụng phân tích cho các bạn đơn giản nữa đó là cổ phiếu hoạt phát nếu bạn nào học về về VSA rồi các bạn biết rằng là cổ phiếu hoạt phát này nó sẽ đây là quá trình tạo đáy ờ, quá trình test lần một test lần hai và để quá trình này nó độ an toàn thì nó có một cái câu chuyện chúng ta xảy ra đó là gì ạ nếu vùng này nó lên lên ngay đúng không ạ nếu cái vùng này nó quay trở lại lên thì thành công ạ theo các bạn thành công ạ nếu từ đây nó quay trở lại lên thành công ạ đây là gãy kênh gãy toàn bộ kênh gãy kênh này Đấy. gãy toàn bộ kênh thì trong trường hợp này gãy mà gãy đường SMA 50 đấy thì nó quay trở lại thì trong trường hợp nó quay trở lại nếu khối lượng thấp thì thường nó sẽ gãy tiếp khối lượng thấp thường gãy tiếp nhưng bây giờ để quay trở lại khối lượng cao thì nghe vẻ nó hợp tức là nó có tăng mạnh khối lượng cao thì nghe vẻ nó không hợp lý lắm đúng không tức là tự nhiên nó đang giảm này nó có tăng trở mạnh khối lượng cao rất mạnh thì nó không hợp lý lắm nên thường thì nếu trong trường hợp kịch bản thứ hai đó là nó sẽ gãy về vùng này Đấy, nó gãy xuống vùng này hoặc là nó tái tái tích lũy trên cái vùng này trước khi có thể quay trở lại Đấy, nó phải tái tích lũy ở trên cái vùng này tức là nó phải siết chặt ở trên vùng này trước khi quay trở lại nên để đảm bảo cho cái việc mua được hay không thì chúng ta không thể nói trước được tại vì trên thị trường Dũng thấy là phần lớn các chuyên gia hay đó bảo mua cổ phiếu này đi để đầu tư dài hạn hay để đầu tư như nào đó nhưng thực tế chúng ta chưa biết hành vi thao túng giá của các tổ chức nó đang ở đâu nha hành vi thao túng giá của các tổ chức nó đang ở đâu nên rõ ràng là chúng ta cần phải thêm một vài sự kiện nữa xem là thị trường giảm mạnh giảm sâu giảm sâu nữa mà cổ phiếu này nó đang giảm hay không giảm lúc này chúng ta mới đưa ra quyết định được anh chị em hiểu không ạ tức là ở trong cái đầu tư thì Dũng có đưa ra những cái cái cách thức mà Dũng giao dịch này một là kinh tế vĩ mô nếu mà trong trường hợp thị trường suy thoái là mình sẽ tập trung vào kinh tế vĩ mô để xem là dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường Việt Nam hay thoát ra tại vì dòng tiền nó thoát ra thì chúng ta không phân tích kỹ thuật đường trời cũng không thể giải quyết được cái điều thứ hai là anh chị em thấy rằng là điều thứ hai đó là anh chị em phải phân tích về cơ bản vậy với kinh tế nền kinh tế vĩ mô như này thì cơ bản cái gì được hưởng lợi cái gì được hưởng lợi cái gì được hưởng lợi cho với nền kinh tế vĩ mô này các cổ phiếu nào nhóm nào với chúng ta nói bất động sản thì bất động sản hưởng lợi gì tiền không bơm vào đầu cơ người ta đang rút ra khỏi tài sản rủi ro mà bảo là bất động sản được hưởng lợi sau này đầu tư theo nhiều năm thì rõ ràng là một câu chuyện rất là hoang tưởng hoang đường đúng không nên một vài các cổ phiếu bất động sản vừa rồi, rồi nó nó hồi hồi tí sau đó các chuyên gia cứ bảo là cổ phiếu này nên mua nắm giữ kiểu dạng như này thì rõ ràng là nó nó nó, nó không hợp lý thế nào đây người ta phân phối ở mầm đây này nên là rõ ràng nó có những nhịp hồi thực ra là cổ phiếu này nó đã gì ạ nó đã chốt lời ở đây rất nhiều rồi khi chốt lời nhiều đây rồi thì đã, bây giờ nó đã gì ạ dành đây nó lãi được một nghìn tỷ thì nó dành khoảng một ít tiền ở đây để kéo lên thế thôi ạ ít tiền để kéo lên kéo lên thì chúng ta tưởng là gì ạ nhưng sau đó chúng lại, lại tiếp tục gặp nạn nhân tiếp thế nên tất cả cái gì ạ hay chúng ta có thể nhìn thấy những cái ngành như là một số bạn bất động sản khu công nghiệp cũng có thể là ok nhưng còn bây giờ còn ngành nào hay không nhưng trong khi công nghiệp thì tránh xa cổ phiếu này ra kinh bác KBC cổ phiếu này là cổ phiếu mà gì ạ nó dùng tiền tạm ứng để nó kéo lên kéo lên kéo lên kéo lên và sau đó nó xả chúng ta nên chúng ta hiểu đơn giản gì ạ kiếm tiền từ gì ạ hoạt động đầu cơ cổ phiếu nó kiếm được nhiều tiền hơn so với gì ạ so với lợi nhuận từ doanh nghiệp nên trong những giai đoạn mà thị trường đạt đỉnh thì người ta thì ạ sẵn sàng in giấy ra sẵn sàng thì ạ thổi cổ phiếu của chúng ta lên để người ta kiếm tiền thì tất cả điều này thì uh, mong rằng anh chị em uh, uh, sẽ cho Dũng những cái uh, bình luận ở bên, bên dưới anh chị em mong muốn điều gì trước khi ấy và Dũng sẽ có khoảng độ 3 phút để giải đáp một số câu hỏi của anh chị em nhưng trước khi có 3 phút giải đáp câu hỏi ở chí thì đây là cái chương trình uh, khóa học hoàn toàn miễn phí dành cho anh chị em thì trước khi đăng ký hoặc trước khi ờ, nói về khóa học này thì anh chị em có thể like cho Dũng một like đúng không ạ hiện tại là có hơn 900 anh chị em đang có mặt ở đây thì hãy like cho Dũng một like like cho Dũng một like để chia sẻ ờ, Dũng biết rằng là một số anh chị em đang muốn hỏi mua cổ phiếu nào uh, nắm giữ cổ phiếu nào có tốt hay không nhưng đầu tiên chúng ta phải nắm được gốc trước á nắm được cái tư duy của nó nắm được cái chiến lược của nó trước ấy, khi đó chúng ta nói về cổ phiếu giống như bây giờ bạn không nói mua cổ phiếu nhưng rõ ràng bạn có một cái xe rất là đắt tiền xe ngon nhưng bây giờ bảo bạn đi một cái từ bay xuống từ bay đi ờ, quảng ninh chẳng hạn thế và bạn không biết cung đường thì điều diễn ra bạn không biết cung đường điều diễn ra nên đầu tiên là gì ạ xe ngon nhưng bạn phải có gì ạ có biểu đồ cái bản đồ để bạn đi chứ không phải là cứ xe ngon là là ngon nên một cổ phiếu có cơ bản tốt đến mấy trong trường hợp với cung đường chu kỳ thị trường nó xấu thì bạn có mua bạn có nói nó hay nó trả lên được nên đấy là cái lý do bạn cần phải lưu ý thế thì cái khóa học là bí tức là đầu để trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì trong chương trình này uh, nó sẽ có một số các tư duy bạn sẽ học được uh, một số các bạn sẽ nói là có nên đầu tư chứng khoán này lúc này hay không hay là đầu tư chứng khoán là cờ bạc hay đầu tư chứng khoán là gì ạ rủi ro thì tất cả cái điều này cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao lý do tại sao bạn thấy là, là cờ bạc lý do tại sao là rủi ro và tại sao bạn phải đầu tư chứng khoán thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề này và vấn đề thứ hai các bạn cần phải giải quyết đó là gì ạ làm thế nào để gì ạ các bạn có thể từ nhà đầu tư mới bắt đầu f không có thể đầu tư được có cách nào hay không à, có những bước chỉ dẫn nào không để các bạn thành công và phần thứ ba đó là các bạn cần phải hiểu rõ được rằng là bây giờ nếu bây giờ tôi là đầu tư mới tôi cũng có kinh nghiệm tôi cũng có thời gian tôi không có gì ạ à, nguồn lực thì bây làm thế nào để tôi có thể đầu tư mà ít thời gian hơn nghe thì nó hơi hơi không hợp lý ít thời gian hơn và nó gì ạ à, nó giảm thiểu cho tôi cái sự rủi ro trong đầu tư thế thì tất cả cái cái cái bài buổi một đó đây chương trình này nó diễn ra hai buổi thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải xác định cho mình cái tư duy chiến lược để chúng ta trở thành nhà đầu tư và những cái công cụ nào giúp ích cho chúng ta biết rằng tại sao lý do tại sao phần lớn 98 99 phần trăm các nhà đầu tư nghe phím hàng đều đều bị thua lỗ tất cả 99 phần trăm bởi vì tư duy chúng ta sai và những người người ta phân tích chúng ta lại ở một tư duy cấp độ khác nên việc mà hai bên thế giới khác nhau nó lại, lại à, hai thế giới khác nhau hai tư duy khác nhau đầu tư đã sai rồi cái điều thứ hai là gì ạ không phải là tất cả có ai cho chúng ta phím cổ phiếu là đều thành công cả nên khi mà Dũng đưa ra cái cách phân tích cổ phiếu thì Dũng đều phân tích rất là kỹ để các bạn cách xem cách bối cảnh thị trường như thế nào để các bạn thấy rằng rõ ràng không phải là Dũng đưa ra cổ phiếu mang tính chất là gì ạ à, tào lao nó mọi thứ nó đều có con số nó đều có sự chứng minh rất là kỹ càng và các bạn nếu các bạn là đã sẽ tham gia theo dõi kênh của Dũng rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phần này quan trọng buổi thứ hai các bạn sẽ học được cái gì ạ à, thế thì ở đây nó sẽ có hai cái cái sự uh, chi phối các nhà đầu tư đó là gì ạ xu hướng cái xu hướng tại sao các bạn phải đầu tư theo xu hướng ạ tại sao các bạn lại không đầu tư theo xu hướng chẳng hạn như là chúng ta nhìn thấy trên thế giới tất cả những người nhà đầu tư thành công nhất vĩ đại nhất giỏi nhất trên thế giới họ đều đầu tư theo xu hướng hết chẳng hạn như là Limo e có đầu tư xu hướng không thành công lớn nhất của Limo e kiếm được từng tỷ USD đó là xu hướng Soros là một trong những nhà tài phiệt lớn nhất thế giới họ sử dụng Soros xu hướng để gì ạ? phá sập bảng Anh và đây cũng là nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền nhất những nhà đầu tư mang tính chất là dấu ấn cá nhân như là Mac Mini, William O'Neill, Mark, uh, ờ, David Jane hàng loạt các thiên tài đầu tư chứng khoán phù thủy chứng khoán họ đều là đầu tư theo xu hướng họ kiếm được nhiều tiền tất cả các quỹ Việt Nam tất cả những nhà đầu tư ở Việt Nam tất cả những người mà kiếm được nhiều tiền nhất ở Việt Nam đều đầu tư theo xu hướng hết câu hỏi thứ hai là tại sao chúng ta lại gì ạ à? thấy là vua nó phép tại sao ông không đầu tư theo xu hướng thì câu chuyện này các bạn phải hiểu rõ rằng là à, với cái chiến lược đầu tư của ngài Warren Buffett thì họ có áp dụng đầu tư xu hướng chẳng hạn chúng ta đều thấy là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu như là Apple thì ông có phải đầu tư xu hướng không đó là đầu tư xu hướng nhưng vì ở ngoài kia ai đó cứ nói rằng chúng ta phải đầu tư theo giá trị nên để 5 đến 10 năm bởi vì bản thân là ngài Warren Buffett thì ông có đầu tư giá trị nhưng cái nguồn lực mà ông đầu tư giá trị đó là gì ông có người ông có rất nhiều tiền và nhiều tiền ở lúc mà khi mà tiền lúc mà ông nắm giữ tiền mặt rất là nhiều khi mà thị trường nó đang suy thoái suy thoái suy thoái đến lúc mà gì ạ bắt đầu bơm tiền ra thì ông ấy dùng tiền của đấy ông mua tài sản giá rẻ cái điều đầu tiên chúng phải tư duy được cái cái đầu chứ không phải là chúng ta sử dụng cái không có cái đầu là không đầu tư được cái điều thứ hai là chúng ta đấy là ông có nguồn lực những nhân tài người phân tích người đánh giá để giúp ông lựa chọn cổ phiếu tốt nhất điều thứ ba là ông cũng cắt lót cắt lót ông cắt lót nhiều cổ phiếu ông mua xong sai ông cắt lót những phần lớn nhà đầu tư chúng ta mua sai để giữ đầu tư 10 năm cuối cùng là gì ạ tiền câu cơm áo gạo tiền bố mẹ chúng ta cho xong cuối cuối cùng là cần phải bán ra cuối cùng quay trở lại bán nó không có tiền nữa nên đầu tư theo hướng là phần mà nó là một cái chương trình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là rõ trong cái chương trình này tiếp theo là làm thế nào để đầu tư theo hướng đơn giản là làm thế nào đầu tư xu hướng để có cách nào để đầu tư xu hướng dễ không thì bước thứ hai là tại sao đầu tư hướng và à, đầu tư hướng là gì thì tất cả cái điều này Dũng sẽ chỉ dẫn cho các bạn để các bạn biết rằng là thực ra đầu tư xu hướng nó dễ đến mức là gì ạ nó dễ tất cả nhà đầu tư chúng ta có thể đầu tư xu hướng được quan trọng là chúng ta bị cái cái cái cái cái tâm lý tâm lý từ trước nay nó nó khiến cho chúng ta biết rằng là chúng ta cứ đầu tư giá trị đầu tư giá trị đầu tư về ai đó thế thì câu chuyện là đầu tư giá trị nó đúng hay không nó đúng nó đúng còn tốt không rất là tốt cực kỳ tốt rất là đúng nhưng quan trọng là chúng ta cần phải biết khi nào thời điểm nào cái đầu tư giá trị nó bước vào xu hướng tăng hello bao nhiêu bạn hiểu rõ là cái đầu tư giá trị nó bước vào xu hướng tăng tức là khi mà lạm phát ở mức đập đỉnh điểm và lúc này cổ phiếu chúng ta bắt đầu quay trở lại đi tăng thì đấy chúng ta gọi đầu tư theo xu hướng nó mang lại giá trị chúng ta thay vì chúng ta đầu tư xu hướng xu hướng so chúng ta nằm im không đợi năm sáu năm thì có phải là chúng ta chết lâm sàng không ạ rất nguy hiểm cho cái việc tư duy mà chúng ta đang bị rất là gì ạ nắm giữ cổ phiếu càng lâu trên thị trường thì rủi ro càng lớn nên đây là cái và lý do tại sao Dũng lại phải đưa ra chương trình này và cuối cùng đó là gì ạ có cách nào để đầu tư theo xu hướng tốt hơn không thì đến đây là cái cái bước để dũng chia sẻ cho các bạn toàn bộ cái khía cạnh khía cạnh từ A đến Z để để các bạn nắm rõ được đầu tư theo hướng các bạn ứng dụng và các bạn có thể tự mình nghiên cứu tự mình đưa ra cái gì ạ chiến lược đầu tư cho riêng mình không nhất thiết phải tham gia những trình của Dũng tuy nhiên thì nếu các bạn nào muốn đi nhanh đi sớm thì có thể tham gia một cái chương trình đó là khóa học xu hướng dòng tiền à, diễn ra vào ngày 26 và Dũng hiện tại thì một tuần Dũng đang hỗ trợ cho chúng ta cách để uh, chúng ta học trước trước khi mà Dũng đưa vào thực chiến à, lý do tại sao Dũng đưa vào cái khóa học xuống dòng tiền lần này à, mục đích là gì ạ để Dũng biết rằng là khả năng thị trường tạo đáy trong đợt này là khá cao nên mong muốn rằng là gì ạ đưa cái khóa học đấy vào để giúp chúng ta biết là nhận diện xem là thực sự hiện thị trường nào đáy nó có biết được hay không có phân tích được không có đánh giá được không có mua được cổ phiếu tốt hay không tất cả điều này nó mang tính là thực chiến thực chiến là các bạn có thể đo lường được có thể biết được đánh giá được và đấy là cái sự khác biệt giữa cái đầu tư gì ạ chuyên nghiệp và nhà đầu tư thì ạ không biết là làm nào để đầu tư ok thế thì đấy là cái mà dũng muốn gửi đến anh chị em cái tóm tắt của chương trình này trong đợt này thì dũng có hai cái chương trình chính đó là khóa học bí mật à, à, đầu tư trở thành nhà đầu tư siêu hạng và khóa học thứ hai đó là đầu tư theo xu hướng khóa học đầu tư theo xu hướng là khóa học có phí nên các bạn nào quan tâm đây là khóa học mà thực sự cái phí rất là thấp tuy nhiên thì nó chất lượng rất là cao bởi vì cái khóa học này bạn được online học trực tiếp online có video có sẵn bạn học trực tiếp qua những cái buổi dưỡng đào tạo trực tiếp để ứng dụng thực tế trên thị trường và quan trọng nhất là đây là cái trường khóa học đầu tiên Dũng dạy offline offline tức là hai buổi hai ngày để giúp cho bạn à, có thể đi nhanh hơn trong quá trình đầu tư thì à, đấy là cái chương trình này và đây là chương trình duy nhất trong cái cái đợt này nên uh, cái mức uh, phí nó cũng được ưu đãi khá là nhiều nên các bạn có thể vào đường link để đăng ký còn cái khóa học bí mật đầu tư thì tốt nhất là gì ạ bạn học thì bạn chả cần bạn chả phải mất phí và bạn cũng gì ạ à, ờ, sẽ học được cái tư duy mà đầu tư giống như là Dũng đã bị thất bại trong quá trình đầu tư trước khi trở thành nhà đầu tư à, <clears throat> thành công tức là Dũng không không nói là thành công bao nhiêu nhưng gì ạ luôn luôn hướng đến là nhà đánh đầu tư thành công số 1 Việt Nam đấy là cái gì ạ? tư duy của Dũng còn à, để thành công thì đầu tiên chúng ta là số 1 so với mình à, thế thì có những nhà đầu tư bảo mỗi một năm kiếm được à, gì ạ 100 200 300 phần trăm lợi nhuận nhưng quan trọng là duy trì đấy không cái mấu chốt là duy trì duy trì duy trì được cái gì ạ cái lợi nhuận liên tục trong bao nhiêu năm đấy là cách thức mà vậy câu hỏi đặt ra là bây giờ các bạn có tin hay không thì nhất là các bạn đừng tin theo theo Dũng thì các bạn đừng tin Dũng lý do tại sao ạ tại vì tin thì các bạn cũng mất tiền và không tin các bạn mất tiền bởi vì đầu tiên là gì ạ các bạn không có kiến thức không hiểu các nguyên lý hoạt động thì các bạn không mua được chẳng hạn một vài các bạn có thể dũng sẽ quay trở lại câu chuyện đây để trước khi phân tích à, một số cổ phiếu các bạn có phải là một số các bạn đã thấy rằng là dũng đã public cái cổ phiếu này trên thị trường không ạ đây là cổ phiếu này Các bao như bạn thấy là public không ạ vậy dù là bạn có mua ở đây thì đều có lãi đúng không đúng không ạ mua ở đây có lãi và nếu hôm nay bạn mua cái vùng này sao vùng này thì nếu mà khối lượng bung ra thì sao nếu khối lượng bung ra ở đây sao cái cổ phiếu này chúng ta có thể nó sẽ bị điều chỉnh đôi chút ở đơn giản thôi nếu bạn mua ở đây thì có thể là các bạn kia có lợi đôi chút lợi nhuận và hôm nay một bạn thì có chia sẻ với Dũng là rất lâu rồi bạn chưa vào thành công bạn mua cổ phiếu nếu mà nếu Dũng có rút cho bạn đến 100 triệu đồng bạn không vui bằng cách là bạn tự đưa ra quyết định bạn tự mua được cổ phiếu dù là lãi không đáng hai ba triệu gì đó nhưng bạn rất là vui bởi vì bạn đã tự đo lường tự đưa ra quyết định và tự thấy rằng là những cái gì mình đưa ra nó đều có kết quả ở đây thì uh, một số bạn có hỏi một vài các cổ phiếu như là ví dụ như một bạn hỏi cổ phiếu giúp có khoảng độ 5 phút để trả lời tất cả câu hỏi của bạn cổ phiếu gì ạ cổ phiếu VCG đúng không đây là cổ phiếu VCG thực tế là cổ phiếu VCG các bạn thấy là cái nếu trong trường hợp các bạn nhìn thấy thì sau khi nó rũ này đây là rũ này rũ hết cái nhà đầu tư đây là một này thì trong cái quá trình rũ này mà nói thì đây có thể các bạn mua gọi là tạm thời mua điểm này độ an toàn nha tạm thời an toàn bạn có thể bán hôm nay hoặc là không bán cũng sao à nhưng đây là cái điểm mua an toàn nhất đơn giản thôi còn một vài bài bạn còn mua ở đây mua ở đây thì mình sẽ không khuyến nghị mua nữa Bởi vì cái cách thức của Dũng thì chỉ mua duy nhất ở đây rồi hôm nay chúng ta có một cổ phiếu tương tự như vậy các bạn thấy là cổ phiếu nào không ạ PLC Đấy. thì nếu giả sử PLC nếu mà bình thường nó không có phiên này này thì bạn có thể thấy rằng là phiên này mua nó rủi ro khá cao nhưng nếu nó có phiên này thì cái xác suất để bạn mua ở đây thì cái tỷ lệ an toàn rất là cao thế thôi thị trường đang rất là xấu nhưng nó đã có chúng ta gọi là một cái quá trình đây là một phùng rất là lỏng lẻo nhà đầu tư đeo bám rất mạnh nhưng nó rũ toàn bộ cái nhà đầu tư yếu vía mà nó không bị bán tháo thì cái điểm này nó là điểm mua an toàn Đó là cách thức không phải tất cả các cổ phiếu Dũng chia sẻ nó đều thành công cả nhưng các bạn hiểu đơn giản là nếu cổ phiếu nó có lên thì thường thì cái tỷ lệ nó lên khá là cao và thứ hai là rủi ro khi mà cổ phiếu T3 nó về thì các bạn thấy là cái khả năng cắt lót sẽ rất là cao tức là bạn sẽ không bị bị thua lỗ quá nhiều trong việc đầu tư ở đây một bạn có hỏi là cổ phiếu PVC đúng không thực ra nếu cổ phiếu PDC theo bạn là có mua cổ phiếu này không ạ bao nhiêu bạn nghĩ là mua cổ phiếu này được hay không mua cổ phiếu này được nên nếu mà nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta chỉ phân tích một phát một một một cái nhắm mắt là người ta ra để đây khối lượng lớn này nếu khối lượng lớn như này thì cổ phiếu không bao lên được thế thôi xin chào Nguyễn Duy Chiến không lên được không mà lên được nên bạn còn nắm giữ thì bạn gì ạ à? mất thức thời gian thôi bạn có thể mua đây này nên nếu bạn nhá bạn hiểu đơn giản này cái nền tích lũy này này thì bạn mua ở đây và đến đây bạn phải bán bởi vì nó bung khối lượng lớn này nó bung khối lượng lớn bung khối lượng lớn mà nó gặp cái vùng này thì nó không ra được thì bạn phải bán nó đấy bạn phải bán đó thế thì câu chuyện đây là nếu mà phân tích như kiểu hôm nay thì nó thực tế là phân tích nó không có tác dụng lý do lý do tại sao nó không tác dụng hay là bạn bảo có là t ctd giả sử cổ phiếu này có hồi nhá ví dụ cổ phiếu này hồi thì chúng ta biết là khối lượng lớn này không ra qua khối lượng lớn không qua khối lượng lớn và chúng ta nhìn thấy ở đây làm gì ạ các bạn nhìn thấy không ạ khối lượng ở đây nó giảm dần khối lượng vượt đỉnh ở đây nó giảm dần chứ là nó đang yếu thế thôi khối lượng giảm dần chứng tỏ là đang yếu nên bạn mua cổ phiếu mà khối lượng giảm dần nó yếu thì bạn rủi ro với bạn đấy thế thì rồi các bạn có hỏi ở đây thì cái tỷ lệ xác suất cổ phiếu nó đang nếu mà trong quá trình chen xuống như này thì xác suất cổ phiếu nó giảm nó xấu là rất là cao nên tốt nhất là bạn không thời điểm này thực ra các bạn có hỏi thì nó vẫn là rủi ro bởi vì nếu là sủi cổ phiếu này nhá bạn biết rằng là đây là cái điểm khối lượng lớn này và cổ phiếu không lên được mà hai phiên nay nó giảm như này thì khả năng cổ phiếu để vứt phá như này gần như là không thể trong dạng ngắn gần như không thể luôn nhá không thể luôn đấy, đấy gần như không thể các bạn phải lưu ý cái điều này còn nếu mà lên mà không thể tức nó lên mà nó không thể thì giảm thì sao ạ chúng ta phải nhớ này cái tư duy của ta này nếu mà nó lên mà nó lại không thể tăng thì giảm thì rủi ro chúng ta rất là cao đúng không lên thì nó, nó thấp mà giảm nó cao thì anh chị em có nên đầu tư không đấy thế thì tất cả cái điều này là chúng ta cần phải hiểu rõ hay là thực ra bây giờ chúng ta có phân tích tất cả cổ phiếu trong hôm nay thì chúng ta cũng chưa nói được cái gì cả nên các bạn có hỏi thì hôm nay chúng đôi chút được phân tích để cho các bạn nắm rõ thôi nhưng thực ra các bạn phân tích hôm nay thì thực tế nó không mang lại bất cứ cái điều kiện gì bởi vì khi thị trường giảm mạnh và tất cả những cái biến cố nó đang diễn ra nó không hỗ trợ cho Dũng phân tích thực sự chưa nhìn thấy rõ Dũng có nhìn thấy một vài cổ phiếu nó tích cực hơn thị trường nhưng hôm nay chưa dám tiết lộ bởi vì nếu tiết lộ anh chị em nhảy vào mua sớm quá thì cuối cùng là nó lại phêu cổ phiếu mất nên ở đây chưa dám tiết lộ nhưng chúng ta biết rằng lấy cổ phiếu mà nó bị gãy kiểu rơi kiểu này đây nó đi lên này lên này nên nó vượt đỉnh nhá cái vùng đỉnh này đó, nó lên này nhưng nó đã rơi thẳng đứng như này thì cái xác suất để hồi rất là thấp xác suất hồi thấp nên chúng ta thì những cổ phiếu này tạm thời là cho nó nghỉ ngơi còn nếu bên chúng ta gọi là nhà từ liêm đúng không bất động sản bây giờ chúng ta biết rằng là nếu nó tăng vốn tăng vốn tất cả bây giờ tăng vốn mục đích nhớ là các bạn nhớ là DG tăng vốn mục đích là gì ạ để cho các bạn in giấy ra để để bán cho các bạn thôi còn thực tế là các bạn mua xong thì đợi mất vài năm hai ba năm thậm chí là 10 năm mới chưa lên lại được giá cũ của bạn nên chính vì vậy thì các bạn đừng có ảo tưởng trong cái việc mà mua cổ phiếu sau đó thì nó lại lên đến 120 500 nghìn một cổ phiếu những cái đấy là gì ạ bánh vẽ thôi cái này nó là sự thật nhá sự thật tại vì à, nó có hai cái mà các bạn thấy rằng là kênh của DVD nó khác kênh khác đó là gì ạ? nói sự thật nên chính vì vậy chúng ta thích nghe sự thật thì các bạn đang có mặt đây và các bạn thấy là những bạn mà đang ngồi có mặt nghe ở đây Dũng tin chắc là sẽ giảm thiểu rủi ro rất là lớn so với những kênh khác Dũng không biết rằng là kênh nào nhưng nếu bây chúng ta mua mà chúng ta không đo lường được nó tốt hay xấu thì cứ giữ 50 phần trăm cổ phiếu xong lại giữ năm ở kia gì tại vì Dũng cũng đi nghe <coughs> rất nhiều kênh cũng nghe mà mình nghe xem là các chuyên gia nói gì thì mình thấy là mình không hợp nhưng thực ra là cái quan điểm của Dũng là gần như ngược lại tất cả bao nhiêu bạn thấy là quan điểm cá nhân của Dũng nó đang ngược lại tất cả phần lớn ạ các bạn nếu nếu biết được comment số 1 số 1 tức là quan điểm cá nhân là mình không giữ cổ phiếu nếu có giữ cổ phiếu vừa rồi là thực ra là hôm nay mình có con B và C mình hôm nay bán hết rồi thực tế là như vậy mình bán hết lý do sao khối lượng tăng mạnh quá mình bán thế thôi đơn giản thế thôi mình có mỗi mỗi cổ phiếu đây hôm trước mình nói là mình mua là mình gì ạ thực ra là mình không mua cho mình nhưng mình mua cho một số khách hàng của mình Đấy, nên mình cũng nói là mình không mua cho mình nhưng mình mua cho một số khách hàng thì cái câu chuyện đấy là gì ạ tại vì lý do là gì ạ trong đầu tư thì nếu mình mua thì mình mua cho khách hàng trước mình không mua cho mình trước đó là gì ạ cái cách thức tức là về nếu cơ bản là gì ạ mình bao giờ nên trong đầu tư các bạn hỏi mình là mua ở đâu mua khi nào thì đa phần mình mua giá trần phần lớn mình mua giá trần đấy nhưng nếu hỏi về các bạn học viên của mình thì bao giờ mình cũng có chiến lược để họ mua giá thấp nhưng không bằng mua giá trần đấy thế thì đến bán cổ phiếu trên đường tăng giá là một chiến lược rất là tốt <coughs> nên ở đây chúng ta thấy thấy rằng là những cái gì mà nó đúng ai cũng nói thì nó không đúng đâu nên chúng ta đang thấy là rất nhiều bạn đang hỏi về cổ phiếu thì Dũng đang thấy ở đây đó là thị trường nó vẫn tiếp tục đạt đây con số này như nó, nó chưa chính xác đạt thì có thể nếu kịch bản tích cực nha theo các bạn này nó có thể bị gãy cái vùng 1.500 này 1.150 này sau nó quay trở lại thì đây là kịch bản cũng rất là ưa thích nha đây kịch bản tương bởi vì nó sẽ cho chúng ta một cái xu hướng rất là tuyệt vời và chính kịch bản này cho chúng ta biết là thực sự phép lúc này thực sự tăng lãi suất nó có phải là nó là lần cuối không hay là cái lạm phát của Mỹ có thể tới đây nó sẽ kết thúc thì tất cả điều này sẽ được phân tích từng ngày bởi vì hàng ngày chúng ta phân tích nhưng có một cái từ khóa để giúp anh chị em có thể nhận diện ra thị trường chẳng hạn như là một bạn có hỏi là Hoàng Anh Gia Lai Dũng hiện tại thì nếu hỏi hàng online nếu có mua nhé bạn nhé nếu có mua thì Dũng sẽ mua một phiên này đây là phiên này lý do duy nhất thì nhỉ? là gì sau khi có những cái dòng tiền rút bỏ thì những điểm mua này cũng độ an toàn cao nhưng bây giờ câu hỏi là có mua hay không thì rõ ràng điểm này không mua bởi vì đang cần là quá trình nó kiểm tra lại hoặc là tích lũy ở đây trước khi có thể mua sau còn nếu mà bây giờ không mua điểm này mà mua ở vùng này thì không phải để mua ăn quả thế thôi một là mua điểm này không biết là bạn nào có mua điểm này không nhưng mua điểm này thì và cổ phiếu này nó khỏe hơn thị trường thị trường giảm nó khỏe hơn nên chúng ta cứ phân tích kiểu gì không cần quan tâm đi trừ sự giảm nó khỏe hơn và thứ hai là chúng ta có dòng tiền lớn khối lượng lớn dòng tiền lớn tham gia vào nên nó khỏe hơn nên chúng ta cứ phân tích xấu chăng nữa thì nó vẫn khỏe hơn đó là như vậy đơn giản thôi ạ chúng ta cứ bảo là bị bắt hay bị bớ hay thế nào đó thì rõ ràng trên biểu đồ tuần là nó đang khỏe hơn trên những cái thông tin phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta thấy là rõ ràng nó vẫn đang có những cái dấu hiệu tích cực hơn nên ở đây chúng ta thấy là dù chúng ta có nói điều gì nữa thì nó vẫn phản ánh đúng cái gì của nó nhưng không phải là nói 100 cổ phiếu thì nó đúng 100 phần trăm cổ phiếu và nó vẫn có khoảng độ 3 đến 40 phần trăm là nó bị sai nên các bạn đây là nguồn tham khảo à, thực tế thì ờ, nếu các bạn ờ, có thống kê thống kê các bạn thống kê đấy các bạn thống kê trên thị trường thì nếu mà trong cái chu kỳ từ trước nay thì cái tỷ lệ khi dùng phân tích thì các bạn có thể thấy rằng là cái xác suất nếu mà khi đưa ra quyết định để mua nó khá là thấp tức là các xác suất sai khá là thấp nên các bạn cần phải đợi tại vì Dũng là người rất là trọng nhưng cái quan trọng cuối cùng là cuối năm từ từ đầu năm đến cuối năm mình có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận thế thôi các bạn thận trọng hay không thận trọng nó không quan trọng bằng cái việc từ đầu đến cuối năm mình lãi được bao nhiêu tiền chứ còn bây giờ bảo thận trọng nhưng không kiếm được tiền thì cũng không thận trọng nhưng nếu mà kiếm được tiền mà thành lỗ thì rất nguy hiểm cái cổ phiếu bao cung bạn nhé bao cung tức là nó tự mua tự bán tự mua tự bán tự mua tự bán VHH đúng không ạ VVH thì nếu bạn mua những cổ phiếu này có thể kiếm được lợi nhuận nhưng về lâu dài lâu dài nhé bạn sẽ trở thành nhà đầu tư mất tiền đấy mình mất tiền nên à, ban nãy có một bạn bạn ờ, vào bạn nói là phương pháp nọ kia đây bạn mua cổ phiếu này thế thì bây hỏi tất cả các bạn là cái cổ phiếu V thực ra cổ phiếu gì ạ à? VGC nếu cổ phiếu này có chỉ điểm mua duy nhất ở đây thôi nếu bạn nào có mua thì gọi là mô hình vai độc vai còn tất cả những điểm mua này thực ra nó không không độ an toàn dù là cổ phiếu tăng rất mạnh còn nếu bây đến cổ phiếu này thì theo các bạn đầu tư dài hạn không ạ thường thì nhà đầu tư có xu hướng đầu tư dài hạn thì họ sẽ đầu tư dài hạn kể cổ phiếu đạt đỉnh họ vẫn tạo đầu tư dài hạn họ sẽ không bán cổ phiếu này ra đâu ạ đơn giản thế thôi tại vì trong đầu họ có đầu tư dài hạn thì họ sẽ không bán cổ phiếu mà nếu không bán cổ phiếu thì chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này thuộc dạng gì ạ dạng phân phối nhá đây này, khối lượng lớn này thì sớm muộn nó cũng sẽ giảm thế thôi đấy thế thì chúng ta chỉ cần gì ạ à? xem xét qua đôi chút là chúng ta biết rằng là thực sự nó như thế nào à ok đấy nhìn cái là biết ngay nên mà tốt thì không tốt thì chúng ta nếu mà nó tốt thì tại sao nó vừa lên cái loại giảm ngay đúng không cổ phiếu này thì đây điểm mua này đến đây là cần thôi nhìn này khối lượng lớn này này không mua được đâu nhá khối lượng lớn này nó vùng khối lượng lớn như này hỏng nha khối lượng lớn nào hay là thôi mình sẽ nói nốt khoảng hai cổ phiếu PNG và VCG thì hôm qua có bạn có nói rằng là PNG tại vì cái này tại sao mình lại nhắc lại tại vì mình có sau đó thì mình cũng có xem cái video của cái à, bác này thì bác này đang khuyến nghị mua cổ phiếu này bác nói là đây trên biểu đồ tuần cổ phiếu tốt thì theo các bạn là trên biểu tuần này cổ phiếu tốt hay không tốt ạ nếu các bạn nhìn biểu đồ tuần này cổ phiếu tốt hay không tốt ạ đấy tức là bây mình không muốn tranh luận ai đúng hay sai nhưng chúng ta đang nhìn về góc độ thực tế là biểu đồ tuần của phía này tốt hay không tốt ạ đấy khối lượng lớn như này cơ mà nó đang biến động này đấy thì rõ ràng là cổ phiếu này không thực tế những dòng tiền là dòng tiền tổ chức đang bán ra chứ không phải mua vào cái điều thứ hai là gì ạ cái quá trình tích lũy này thì nó vẫn gì ạ vẫn chưa có dấu hiệu để tư lý ổn định nên nếu trong thời điểm ngắn hạn chưa biết là có lên đấy không nhưng có thể nó rơi nhưng khả năng gì ạ à? nó sẽ tích lũy và nó hồi khả năng nhé nó tích lũy là nó hồi nó có nhưng nếu mà trong trường hợp như này là nó rủi ro lý do tại sao nó khả năng tích lũy nó hồi đây là cái quá trình lớn nha bởi vì thứ nhất là gì ạ à? tin chắc là chậm từ bây đến cuối năm thêm thời gian nữa thì khả năng cái đồng USD nó sẽ giảm dần tức là cái khả năng gì ạ cái đồng USD nó sẽ ổn định dần và khi đồng USD nó ổn định dần thì giá cái cái nó khả năng xuống giảm xuống giảm thì khả năng người ta sẽ gì ạ giảm thì vàng nó sẽ là cái điều mà ok đúng không vàng lúc này nó sẽ có xuống tăng nên nếu quan sát về vàng thì chúng ta thấy là rõ ràng vàng không tốt trong thời điểm này rồi bây giờ cuối cùng nhá, à, cổ phiếu Vietcombank. Vietcombank thì các bạn biết rằng là Vietcombank đây là biểu Vietcombank đúng không? Đây là Vietcombank. Vietcombank khi nó giảm như này thì nếu cái khối lượng dao động như này nó rất là lớn, dao động lớn này. Nếu dao động lớn, dao động lớn, dao động lớn thì quá trình hồi như này rất khó thất bại, thất bại. Nên cần phải gì ạ? Cần phải siết chặt hơn nữa siết chặt hơn nữa ở vùng này cho chúng ta biết rằng là thực sự có dòng tiền đang bán ra hay mua vào nếu mà nó vẫn đang bán ra chứng tỏ là gì ạ khối ngoại vẫn đang bán ra khối ngoại đang bán ra à, xin lỗi khối ngoại đang bán ra nếu khối ngoại đang bán ra mà chúng ta lại mua vào thì chúng ta gọi là tiền thì ít mà muốn chống lại tây làm sao chống được được nên rõ ràng là cái vật này này nó cần phải siết chặt còn nếu nó tăng nó giảm gãy kênh rồi nhưng thị trường giảm nó không giảm thì nó cần siết chặt siết chặt siết chặt nên cái này chúng sẽ phân tích thêm cho chúng ta một mẫu cổ phiếu các bạn đang nói tích cực ở đây cổ phiếu này thì thời điểm này cũng không nói được nhiều tức là về cơ bản giả sử muộn nào mua ở đây kịch bản này kịch bản cổ phiếu này nếu xảy ra một cái kịch bản này thì nó ok hơn này tại vì cổ phiếu này là nền nó ngắn là cái nền nó ngắn nếu bạn mua ở đây thì nó không đi được xa đâu tỷ lệ thành công nó không được nhiều nhưng nếu mà cái nền ngắn nó đi ngang ở đây sao làm gì ạ theo bạn làm gì ạ đi ngang ở đây sao nó tích nó gãy nó phải gãy và nó tích lũy ở trên cái vùng này một khoảng hai ba tuần thì đây chính là cái cách bạn kiếm được rất nhiều tiền còn bạn kiếm được tiền trên nền tích lũy ngắn này sẽ gì ạ không ok đấy thì để ờ, tất cả những điều này nó muốn gì ạ giúp chúng ta thấy là rõ ràng để mình phân tích một cổ phiếu nó mất có lẽ nhìn thì mình nhìn chắc mất khoảng 2 giây là biết nó lên hay không lên nha còn nếu mà phân tích nó quá dài phân tích nó kiểu các MACD trung bình động ờ, Ichimoku sóng nọ sóng kia thì thực sự nó rất mất nhiều thời gian mà nó chả hiệu quả để đến khi nào các bạn học nắm rõ được bản chất của cổ phiếu thị trường thì các bạn thấy rằng là việc phân tích kinh tế vĩ mô nó nó đơn giản phân tích cổ phiếu về cơ bản nó cũng rất đơn giản phân tích cổ phiếu về cơ bản các bạn chỉ phân tích ngòi nổ ngòi nổ là cái gì nó tạo ra tăng trưởng lợi nhuận doanh thu trong 2 tháng tới 3 tháng tới một năm tới cái đấy mới là quan trọng còn lợi nhuận mới con số <clears throat> tất cả những điều đấy có thể làm giả được hết nhưng trước khi phải để có người nổ thành công thì chúng ta cần phải xem là trong ba quý trong quý 1 trong một quý trong hai quý trong ba quý nó có tăng không lợi nhuận tăng không doanh thu tăng không ROE tăng không năm nay so với năm ngoái nó đang tăng hay giảm thì chúng ta nhìn vào những con số đó thì chúng ta biết rằng là không ông nào có thể làm giảm được còn việc mà chúng ta phân tích báo cáo tài chính chỉ dựa vào những con số kia thì làm giảm rất là dễ thì hôm nào nếu có thời gian dũng phân tích cái này để anh chị em nắm rõ được bởi vì chúng ta thực ra nếu muốn là chúng ta gọi là tranh luận giữa các trường phái với nhau thì chúng ta có thể sử dụng cái này để phân tích và chúng ta sẽ nhìn thấy là báo cáo tài chính có thể làm giả được nhưng nếu chúng ta nhìn doanh thu lợi nhuận đấy, so sánh từng quý và so sánh với tự, các năm với nhau so với tăng trưởng các quý với nhau so tăng trưởng các năm năm sau so đến gì ạ cái mục đích chính là ngoi nổ đến, đến đâu để xem được là thực sự tiền nó đến từ đâu thì lúc này chúng ta thấy là nó mới quan trọng nhưng cuối quan trọng cuối cùng nó là tiền mặt xem tiền mặt dòng tiền chứ còn báo cáo tài chính hay lắm đẹp lắm nhưng không có dòng tiền Mất đi ok à, cuối cùng thì có lẽ chúng ta sẽ à, tạm dừng ở đây nếu bạn nào quan tâm à, quan tâm đến cái khóa học à, về hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì có thể đăng ký ở phần bên dưới đấy tại vì chương trình này Dũng uh, có thể trong tuần này hoặc tuần sau Dũng bắt đầu khai giảng chắc là sau tuần sau Ờ, khi các bạn ờ, đăng ký vào tại vì cái số lượng thì nó có hạn nên khi mà một lần số lần trước thì các bạn đăng ký xong cuối cùng là số lượng thì nó hết zoom nó hết nên các bạn không có zoom để học nên các bạn nếu mà đã đăng ký thì đăng ký sớm tại vì khi hết zoom là chúng ta sẽ không có zoom nếu có một nghìn người thôi đấy lần trước thì gần như hai nghìn người là như kiểu chỉ có một nghìn người là có thể tham gia được sau đó thì có rất nhiều người cũng tham gia được à, Dow Jones rút chân thì cũng không biết là đúng hay sai nhưng ờ, hôm buổi hôm trước anh chị em hôm qua anh chị em có theo dõi cái kênh không nhỉ hello hôm qua anh chị em có theo dõi phân tích uh, Dow Jones nhỉ đó lý do tại sao thế thì có phải là hôm cái trước chúng ta thấy là có khối lượng lớn khối lượng lớn tham gia vào cả vùng hỗ trợ anh anh chị em có nhớ không ạ nếu anh chưa nhớ comment số 2 các thì nếu khối lượng lớn tham gia vào vùng hỗ trợ thì nhiều khả năng nhiều khả năng nó làm gì ạ nó kéo SOS2 sau khi nó nó kéo thì làm gì ạ nó kéo xong thì làm gì nó lên nếu mà nó để tạo đáy được thì nó phải làm gì ạ nó phải test lại đúng không nó đúng nó phải test lại nó phải kiểm tra lại còn nó lên thẳng hai ba phiên thì nó kéo lên để bán tiếp thôi tức là tăng một hai ba phiên nó kéo lên để bán tiếp nhưng báo chí thì nói là thị trường Dow Jones tăng 3 phiên tăng 4 phiên tăng 5 phiên như đấy là cái gì ạ đấy thế thì đấy là cái mà chúng ta đấy tăng mạnh thì nó có thể là tăng hồi vẫn là sóng hồi thôi nên nó sóng hồi thì chúng ta cũng thấy là Việt Nam chúng ta thế thì uh, chúng ta hãy đăng ký anh chị em nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì hãy đăng ký kênh sớm tại vì lần này thì ngoài cái anh chị em nào học về xuống dòng tiền rồi thì xin chúc mừng là Dũng sẽ chia sẻ thật kỹ còn anh chị em không có điều kiện học về gì ạ xuống dòng tiền thì yên tâm Dũng cũng sẽ chia sẻ những kiến thức nền tảng để giúp chúng ta đo lường được nhìn thấy sờ thấy nhá nhìn thấy sờ thấy đúng không nhìn thấy sở đấy chứ không phải là dựa trên cái cảm tính thì để tất cả những cái phân tích của Dũng thì nó hơi khác so với số đông ngoài kia tức là nó khác hẳn kể cả phân tích kinh tế vĩ mô nó khác hẳn nên các bạn có thể cần thời gian để các bạn đo lường nhưng các bạn đừng tin chứ đừng tin Dũng đúng không ạ đừng có tin tại vì tin là chúng nó mất tiền đấy quan trọng là chúng ta phải có đo lường cứ đo lường đi đo lường một thời gian thì chúng ta mới biết nó có hiệu quả hay không còn bây giờ cứ nói nói mà chúng ta không có đo lường được thì không thể biết rằng có hiệu quả hay không ok xin cảm ơn cả nhà một lần nữa xin chúc các anh chị em có uh, những anh buổi tối ngu vui vẻ và hẹn gặp lại anh chị em vào video tiếp theo À, hôm nay thì ờ, Việt Nam chúng ta có việc là lãi suất tỷ giá có xu tăng nhé. Hôm nay chúng ta Việt Nam chúng ta tăng tăng tỷ giá. Ok, tôi về cơ bản thì tiếp tục theo dõi, tiếp tục theo dõi để xem là thị trường như thế nào. Dũng sẽ tiếp tục hành trình với chúng ta trong suốt quá trình thị trường biến động ở vùng đáy này và để chúng ta nhìn rõ được thị trường khi nào và chúng ta tham gia được Ok xin cảm ơn nhé